Kinh Phật Tạng Phần à, tiếp theo Đối với người dốc cầu đạo Pháp thì không đồng với Pháp được yêu thích ấy. Đối với kẻ tranh cãi riêng khác thì vui vẻ tán trợ. Này sẽ lời Phất, đó gọi là sự khổ não thứ chín của tỳ kheo phá giới, chắc chắn bị đọa vào cõi ác. Lại nữa này xá lợi Phất, tỳ kheo phá giới, ưa thích việc của người khác, nắm giữ lý của mình. Có chỗ tranh chấp thì lấy làm vui mừng, y phục mặc để trang nghiêm nơi thân, học theo ai nghi của người khác để cầu, có được đồ nằm tốt, có được lợi dưỡng, an thân, có được người khen ngợi, tiết dự của đàn Việt, là keo kiệt nơi chỗ ở, sợ tỳ kheo tốt đến thấy lỗi của mình, ghét người trì giới, gần gũi kẻ phá giới, tường khen ngợi bố thí, không khen ngợi trì giới, nhỏ nhục, tinh tấn, tiền định, trí tuệ, không khen ngợi hạnh, tịch diệt xa lìa, ở chỗ vắng vẻ, luôn thích bàn luận về lỗi của người trì giới, cũng không khen ngợi người, người tu hạnh đầu đà, hoặc chỉ nói về việc kia, hoặc miệng nói lời tô ác càng tăng, hoặc nghĩ nhớ lời nói hư vọng, dựa cậy vào dòng họ nên hay thăm hỏi thân tộc. <clears throat> Nhờ được ít nhân duyên nên ham thuyết pháp, luôn đem tâm chua nịnh đến ông lòng nghi ngờ sợ sệt, chỗ án ghét càng nhiều, lâu ngày thành giặc cướp. Đối với người giữ giới thì ưa nêu vấn nạn, chê bai. Đối với người nói thật về sự khổ đau thì không muốn gần gũi, ý không thích nghe những người khác đọc tụng, tỏ đi các kinh như vậy. Đối với những người nghe giảng nói kinh này, tâm hoan hỷ thì cũng không thích thấy, lại không thích nghe việc khen ngợi Pháp trì giới. Và nói kinh này cũng không đến nghe lãnh hội, dù có đến nghe nhưng chẳng bao lâu liền trở về. Phần nhiều cùng với hàng tại gia kết làm tri thức, luôn thích bàn nói về tỳ kheo giữ giới. Chỉ được tự ý coi thường, cả làm các việc thô bạo xấu ác. Này Xá Lệ Phất, đó gọi là điều cổ não thứ 10 của tỳ kheo phá giới, chắc chắn bị đọa vào đường ác. Này Xá Lợi Phất, sau khi Như Lai diệt độ, những người như thế, đầy dẫy trong cõi với phù đề, chuyên cầu lợi dưỡng để tự nuôi sống. Phẩm 6 Pháp Thanh Tịnh Đức Phật Bảo Tôn giả sớ lời phật Xưa, Đức Phật Ca Diếp sắp thọ ký cho ta nói, Phật Thích Ca Mâu Ni thọ nhận nhiều sự cúng dường, nên giáo Pháp sẽ mau bị diệt tận. Này sớ lời phật Pháp của ta thật sự là do nhiều sự cúng dường, nên về sau sẽ mau bị diệt tận. Này sớ lời phật với những người nghèo gặp được kho báu lớn, nên tâm rất vui mừng. Như vậy, này Xá Lợi Phất trong đời vị lai có nhiều tỳ kheo, gần gũi với hàng tại gia, thọ nhận sự cúng dường của họ, dần dần quen theo, ỷ lại vào những sự việc đó, tâm càng hoan hỷ để làm vui thích, giống như người nghèo được kho báu lớn. Người ngu si như vậy chuộng theo lợi dưỡng, ở đời thích vui thích thế việc thế gian, làm kẻ hầu hạ, đã thấy tỳ kheo được nhiều người cúng dường, tâm liền cho là đạt được A-la-hán. Gặp người tri thức ít ham muốn thì cho là người ác, Tỳ kheo như vậy vì lợi dưỡng, cho nên xả bỏ Phật đạo vô thượng, tùy theo chỗ ưa thích tức tạo thành các việc như thế. <clears throat> Này sẽ lại Phất hôm nay Như Lai vì những người ngu si ấy mà giảng nói những kinh như vậy. Vì sao vì tỳ kheo phá giới? Ngay giảng nói kinh này liền sinh tâm hối cải, nên trở lại giữ giới không làm giặc lớn, thọ nhận sự cúng dường của người khác. Này sẽ lại Phất, nếu có tỳ kheo được nghe kinh này, tâm không thanh tịnh, không ưa thích <clears throat> thì đó gọi là tỳ kheo xấu ác thầm tệ. Vì sao này xá lợi Phất, tỳ kheo diệu giới, thanh tịnh không có pháp nào là không ưa thích. Nếu nói bố thí hoặc nói trì giới, nhẫn nhục tinh tấn tiền định trí tuệ, hoặc nói kẻ có tâm chán sợ kinh pháp như thế, thể đều ưa thích. <clears throat> này xá lợi Phất có ba hạng người, nghe giảng nói kinh này thì tâm lo sầu, những gì là ba. Một tỳ kheo phá giới, hai tỳ kheo tăng thượng mạng, ba Kẻ giảng nói Pháp không thanh tịnh Là có ba hạng người nghe giảng nói kinh như thế, thì sinh tâm sầu não, những gì là ba. Một, kẻ có kiến chấp về người. Hai, kẻ kiến chấp về thọ mạng. Ba, kẻ có kiến chấp về ngã. <clears throat> Này sáu lời Phật hôm nay Như Lai, nói rõ cho ông hiểu, như thiện tri thức khéo léo, đem tâm thương xót, vì người cầu lợi dưỡng, cầu án lạc, cầu yên ổn. Các ông nhất tâm lắng nghe thọ nhận lời giảng dạy của Như Lai, luôn cầu điều lợi phải nẻo thiện, tâm chớ có buông lung. Này xá lợi Phất, người thuyết pháp không thanh tịnh có năm lỗi lầm, những gì là năm? Một, tự nói mình hiểu biết hết Phật Pháp. Hai, khi giả nói kinh Phật, giữa chừng nói ra những lời chống trái xa lạc. Ba, ở trong các Pháp tâm nghi ngờ, không tin. Bốn, tự lấy chỗ nhận biết của mình, chẳng phải là Pháp của kinh khác. Năm, vì lợi dưỡng, nên giảng nói Pháp cho mọi người. <clears throat> Này Xá Lợi Phất, người giảng nói như vậy, Như Lai nói người này sẽ bị đọa vào địa cục, không đạt đến Niết Bàn. Lại nữa này Xá Lợi Phất thì kheo giảng nói Pháp ở chỗ đại chúng. Đối với người tin tích Pháp thì trải tòa cao, xả bỏ chánh Pháp của Phật, giảng nói Pháp của ngoại đạo, trâu chút lời văn. Xưa ta chịu khổ, dốc sức cầu Pháp báo ấy, mà người ác này đã gạt bỏ không tuyết giảng, chỉ dùng những nghĩa câu mâu thuẫn trong kinh. Còn nếu bày phải trái, không thuận theo chánh Pháp, ở trong Pháp của Bậc Thánh, tâm cao ngạo, tự đại, tuế dạng nói vì cầu lợi dưỡng. nay xứ lợi Phất, nói tỳ kheo dạng nói Pháp, xen tạp ý nghĩa của ngoại đạo, đã có tỳ kheo thiện siêng năng cầu đạo Pháp, thì vị ấy nên từ chỗ ngồi bỏ đi. Vì sao? Này xứ lợi Phất có hàng tại gia tên Pháp, trải toàn ngồi cao để nêu giảng, không nên giảng nói về nghĩa lời của ngoại đạo. Nếu không bỏ đi thì chẳng phải là tỳ kheo thiện, cũng không được gọi là tùy thuận lời dạy của Phật. Này xá lợi Phất giảng nói Pháp rất khó. Người giảng nói như vậy, Như Lai bảo người này chính là ngoại đạo, đệ tử của Ni Kiền Tử, chẳng phải là đệ tử của Phật. Người nói Pháp ấy sau khi mạng chung sẽ sinh vào đạo của Ni Kiền Tử. Thế nào gọi là đạo của Ni Kiền Tử? Tà kiến là đạo của Ni Kiền Tử. <clears throat> Những gì là tà kiến? đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Vì sao này xá lợi Phất, thân chưa chấn đắc pháp mà ngồi tòa cao, tự thân không biết mà dạy người khác, tất bị đọa vào địa ngục. Này xá lợi Phất do nhân duyên như vậy, Như Lai đều biết, các đệ tử của ta kia dùng vô số pháp môn, vô số nhân duyên, vô số kiến giải để diệt phá chánh pháp của ta này xá lợi Phất nó có chúng sinh nghe kinh, giảng nói về đệ nhất nghĩa, không ấy, là pháp không thật có, tâm sinh hoan hỷ, nên biết người này là đệ tử chân thật của Như Lai. Này xá lợi Phất, đời quá khứ có 500 người mù, đi trên con đường dài đến một thành lớn, bị đói khát cơ cực, bèn sai một người mù ở bên ngoài giữ đồ vật. Những người còn lại thì đi vào trong thành sinh những thức ăn uống. Thời gian chưa lâu, có một người dối trá đến chỗ người mù giữ đồ vật và nói, ô vì sao người đứng một mình vậy? Đáp, tôi có nhiều người bạn nhưng đã đi vào thành xin ăn. Người dối gạt nói, Người biết không, chỗ kia có cuộc bố thí lớn, nào y phục, thức ăn uống, chuỗi ngọc, hoa thơm, cùng nhiều thứ khác nữa tùy ý mà thọ nhận. Nếu ông cần, tôi sẽ dẫn ông đến đó đáp rất cần. Ngựa dưới gạt bèn dắt người mù vừa rời khỏi chỗ cũ, liền cướp đoạt hết các đồ vật. Những người mù vào thành xin ăn được rồi trở lại chỗ cũ. Người dưới gạt lại hỏi với những người mù. Các ông đã gặp được hội bố thí lớn chăng? Đáp không gặp. Người dưới gạt nói, các ông để được các đồ vật ấy nên để ở đây. Tôi dẫn các ông đến hội thí lớn. <clears throat> Những người mù nghe lời nó cùng nhau đến để hết đồ vật lại một chỗ, đi theo người ấy. Người dưới gạt dẫn hết 500 người mù, đi vào chỗ có hầm sâu nói với họ. Đất bằng tốt này có hội thí lớn, các ông nên quay mặt đi về phía đông để thọ nhận những vật bố thí. Tức thì đám người mù ấy nghe theo, bị rơi xuống hầm mà chết. Này xá lợi Phất, tỳ kheo đời vị lai thích đọc tụng kinh điển của ngoại đạo, nên khi thuyết pháp, thường trau chuốt lời văn khiến cho mọi người vui thích. Lúc ấy các ma ác chuyên mê hoặc mọi người, làm chướng ngại pháp lành. Nếu có người tham chấp vào âm thanh, lời nói khéo léo hay ho, trau chuốt câu chữ, hoặc là có người thích đọc tụng kinh điển của ngoại đạo, ma đều làm cho họ mê hoặc, khiến tâm như được an ổn. Hoặc có tỳ kheo tu tập pháp của chư Phật thì khiến vị ấy nghi ngờ, cũng khiến cho nhiều người không cúng dường. Hoặc có tỳ kheo hoặc hai vị, ba vị đã đọc tụng kinh Phật, mà lại sai kiến cầu kinh pháp của ngoại đạo. Trước tự xem mình khen câu lời hay, những người như vậy bị ma mê hoặc, ngăn che mắt tuệ, tham đắm sâu về lợi dưỡng, đọc sách ngoại đạo giống như đám người mù, bị người chối trá lừa gạt, đều khiến rơi xuống hầm sâu mà chết. Này Xá Lợi Phất, các người mù kia, tức là các tỳ kheo ấy, sao bỏ Phật đạo vô thượng, cầu kinh sách của ngoại đạo, người dối gạt kia là ma ác, hầm sau là tà đạo. Này Xá Lợi Phất, như đám người mù sao bỏ Phật đã có được, muốn đến hội bố thí lớn mà bị rơi vào hầm sau, các đệ tử của ta cũng lại như thế. Bỏ cơm áo tầm thường, chạy theo hội bố thí lớn, là mong cầu sự cúng dường nhiều, tốt, vì tham lợi ở đời nên mất trí tuệ lớn, bị rơi vào hầm sâu là địa ngục A e Tỳ. Lại nữa này Xá Lợi Phất, người không thanh tịnh giảng nói chánh pháp, không biết nghĩa lý, phương tiện của Như Lai, tự mình không hiểu biết đầy đủ mà chỉ dạy người khác. Người ấy ở đời hiện tại mắc phải năm lỗi lầm. Người khác không biết, chỉ có các vị tỳ kheo, đạt được thiên nhãn và chư thiên nhận biết những gì là năm. một khi thuyết pháp mang tâm sợ hãi, sợ người nêu vấn nạn với mình. 2. Bên trong lo sợ mà bên ngoài thì giảng nói cho người khác. 3. Vì là phàm phu nên không có trí tuệ chân thật. 4. Thiết giảng chỉ dùng lời lẽ mà không thanh tịnh. 5. Giảng nêu không có thứ tự, chỉ là sao chép lộn xộn. Cho nên ở nơi chúng hội, tâm chỉ toàn là lo sợ. Phạm vô như vậy nên không có trí tuệ, tâm không quyết định, chỉ do kiêu mạng nhờ được chút ít nhân duyên mà cầu danh tiếng. Tâm không tin tưởng mà là giảng nói pháp cho người khác. Người ấy nơi đêm dài sinh tử đã tự thọ nhận mũi tên độc của tham dục giận dữ ngu si. Vì sao này xá lợi Phất? Người ấy không thể biết chắc chắn về các pháp mà giảng nói cho người khác, tâm không ưa thích, hoặc nếu có ưa thích cũng mau chóng đi mất mất đi. <clears throat> Này Xá Lợi Phất ta biết rõ người dạng nói Pháp không thanh tịnh có lỗi ấy, nên không đạt được chánh đạo. Tất cả tỳ kheo không thể biết việc này, chư thiên cũng không biết, chỉ có Như Lai mới biết được. Lại có người tuyết giảng Pháp không thanh tịnh, như tỳ kheo không biết Như Lai, tùy căn cơ thích hợp mà dạng nói, nên dạng nói cho người khác. Ở trong các kinh nêu giảng là không có ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ mạng. Nhưng người ấy tự dùng ngôn từ bàn luận để nói có ngã, có nhân, có chúng sinh, có thọ mạng, tức là phỉ bán Phật, phỉ bán Pháp, phỉ bán Tăng, phỉ bán Tam Bảo. Tội này chư thiên và người đời không thể biết được, chỉ có Như Lai mới biết. Này Xá Lợi Phất, người ấy cũng gọi là giả nói Pháp bất tịnh, ta biết rõ về tội lỗi ấy. Các bậc đạt thần thông và chư thiên cũng không thể nhận biết được, chỉ có Như Lai mới có thể biết rõ. Này, số lời phật hôm nay, Kela sẽ bị tôn giả nêu ví dụ để giảng nói rõ. Người nào không biết rõ nghĩa tướng của Phật đạo, mà giảng nói giáo pháp bất tịnh cho người khác, thì người ấy rõ ràng là tạo tác đủ việc bất thiện. Này, số lời phật ý ông thế nào? Chúng sinh trong cõi diêm phù đề đích thị là nhiều chăng? Bà Thế Tôn, rất nhiều. Này, số lời phật nếu có người ác nào cướp đoạt hết mạng sống của mọi người ở cõi diêm ở cõi đó, thì người ấy mất đắc tội đích thực là nặng chăng? Bạch Thế Tôn rất nặng. Người ngu như vậy không hiểu biết về Phật đạo mà lại giảng nói pháp bất tịnh cho người khác thì tội nặng hơn trường hợp trên. Vì sao? Vì người ấy là bất tịnh mà nếu giảng pháp là phá hoại đạo Phật vô thượng, cũng là hủy bán chư Phật ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì sao? Này xá lợi Phật nếu có chư Phật thời quá khứ giảng nói tất cả các pháp đều rút đáo là không, không có ngã, không có nhân, không có chúng sinh, không có tuổi thọ, không có mạng sống. Này, xá lợi Phất, chư Phật đời vị lai thuyết giảng tất cả các pháp cũng rút ráo là không, không có ngã, không có nhân, không có chúng sinh, không có tuổi thọ, không có mạng sống. Này, xá lợi Phất, chư Phật hiện tại nơi hằng hà xa số thế giới trong mười phương, giảng nói tất cả các pháp cũng rút ráo là không, không có ngã, không có nhân, không có chúng sinh, không có tuổi thọ, không có mạng sống. Này xá lời phật đó gọi là giáo pháp vô thượng của chư Phật, nghĩa là tất cả các pháp không có thể tánh, cũng không thể thủ đắc nên là không. Vì bản tánh vắng lặng, không sinh, không diệt, không có tánh tướng, vì tự tướng là không. do là chỉ vì nhằm đoạn dứt các sự nhớ tưởng phân biệt, cho nên đại dạng nói những sự giác ngộ của chư Phật là không có phân biệt. Này xá lợi Phất thế nào là phân biệt? Gọi là phân biệt, phân biệt tức là các kiến chấp về ngã nhân chúng sinh tuổi thọ mạng sống, kiến chấp về thường đoạn. Hàng phẩm phu đã tạo nên các phân biệt như thế. Nếu người không có sự phân biệt như vậy thì có thể hiểu rõ về tất cả các pháp là không là không có ngã, không có nhân, không có chúng sinh, không có tuổi thọ, không có mạng sống. Lúc suy nghĩ như vậy, tâm được hoan hỷ, nên lãnh hội được đệ nhất nghĩa không, không kinh hãi, không sợ sệt, thì người ấy biết được năm ấm là hư vọng, không chân thật, biết 12 nhập 18 giới là hư vọng, không chân thật. Người ấy cũng không phân biệt về Niết Bàn, không nhớ nghĩ về Niết Bàn, không nói là ta có thể nhớ nghĩ về Niết Bàn. Nhờ đạt được Pháp tịch tỉnh nên không phân biệt, chỗ vắng lặng của Pháp ấy cũng không phân biệt, cũng lại không thủ đắc. Này, sẽ lợi Phất đó gọi là thuận nhẫn, nghĩa ở trong Pháp thuận nhẫn đệ nhất nghĩa đó, cũng không tu đắc về tự tướng. Này xá lợi Phất, thế nào là tướng của thuận nhẫn? Đó là vô tướng, là tướng của thuận nhẫn. Này xá lợi Phất, ý ông thế nào? Nếu người đối với Pháp thuận nhẫn này hãy còn không thủ đắc về tướng, nếu người ấy là thủ đắc về tướng của ngã, tướng của nhân, tướng của chúng sinh, tướng của tuổi thọ, tướng của mạng sống là điều không thể có. Nếu người thành tựu được trí tuệ như thế thì đáng được tòa nhận sự cúng dường. Đó gọi là Phật tử, là người đã nhập vào định bất trụ. Này xá lợi Phất, đó gọi là môn đệ nhất nghĩa, nơi pháp của chư Phật tức là không có nhớ tượng phân biệt, không đây không kia. Nhưng người ngu si ở trong đại chúng đã giảng nói về tà kiến, tự đem sự nhớ tượng phân biệt để chỉ dạy người khác. Đây là Phật Pháp, đây là Thánh Đạo. Người ngu như vậy phỉ bán chư Phật đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Người ngu như thế gọi là tri thức ác, không phải là tri thức thiện. Này Xá Lợi Phất, oán thù tuy cướp đoạt mạng sống, nhưng chỉ mất một thân. Người ngu sư như vậy và nói Pháp bất tịnh là trong ngàn vạn ức kiếp đã tạo khổ não lớn cho các chúng sinh. Người ngu si ấy đã che lấp bản tâm bồ đề của Phật. Tham chấp lại càng mạnh mẽ, nối tiếp không dứt. Do tham chấp cho nên mãi qua lại nơi năm đường, không có phát thiện, nên cứ mãi đi nơi đường sinh tử. Do đó này xá lợi Phất, người dạng nói Pháp bất tịnh mắc tội rất nặng là cũng vì chúng sinh làm tri thức ác, vì phỉ bán chư Phật thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Này Xá Lợi Phất, bỏ qua chúng sinh ở cõi Diêm Phù đệ ấy. Nếu có người cướp đoạt hết mạng sống của chúng sinh nơi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, người già nói Pháp bất tịnh, thì tội còn nặng hơn trường hợp kia. Vì sao? Vì người ấy đã phá hoại đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác của chư Phật, là trợ giúp công việc của ma, cũng khiến cho chúng sinh nơi trăm ngàn vạn đời phải chịu các khổ não, chỉ có thể tự trói buộc, không thể khiến được giải thoát. Nên biết người ấy đối với các chúng sinh là trì tức ác, để kẻ nói dối, ở trong đại chúng hủy bán chư Phật, do nhân duyên ấy nên bị đọa vào địa ngục lớn, chỉ dạy cho nhiều chúng sinh làm theo tà kiến, do đó gọi là kẻ tà kiến xấu ác. Này Sư Lợi Phất, người thấy có ngã có nhân có chúng sinh phần nhiều đều rơi vào nẻo tà kiến. Người theo kiến chấp đoạn diệt phần nhiều mau đạt được đạo. Vì sao? Vì dễ xả bỏ. Vì thế nên biết, người ấy thà tự cầm dao bén cắt lưỡi mình, chứ không nên ở trong chúng giảng nói pháp bất tịnh. phạm 7. Thời xa xưa Đức Phật bảo tôn giả xá lợi phật Về thời quá khứ xa xưa, đã qua vô lượng vô biên vô số kiếp, không thể nghĩ bàn. Bây giờ có Đức Phật tên là Đại Trang Nghiêm, gồm đủ 10 tôn hiệu như lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiền thể thế gian giải do thường sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn tuổi thọ của đức phật ấy là 6800 vạn ức năm có 6800 vạn ức chúng đại đệ tử sau khi đức phật diệt độ số loại được lưu truyền khắp như sau khi ta diệt độ đều không khác chánh pháp trụ ở thế gian cũng là 500 năm giống như ta khi đức phật ấy diệt độ rồi các đại đệ tử trong một ngày có đến 100 tỳ kheo nhập Niết Bàn. Lại có 200, 300, 400, 500 tỳ kheo nhập Niết Bàn. Trong một ngày, hoặc có 10 vạn ức tỳ kheo nhập Niết Bàn. Lần lượt như vậy, Đức Phật ấy đã có nhiều chúng tri thức, chúng đạt thần thông lớn, trong ba tháng đều nhập Niết Bàn. Này, số lời Phật chánh Pháp của Đức Phật Đại Trang Nghiêm lưu truyền khắp Phần nhiều được hàng chư thiên và loài người cung kính cúng dường. Nay xá lợi phật Đức Phật Đại Trang Nghiêm, các bậc đại đệ tử sau khi diệt độ, dần dần có người nhận biết giáo pháp an ổn chịu lạc của bậc sa môn, nên xuất gia học đạo mà không thấu rõ chỗ Đức Phật đại giảng nói các kinh thâm diệu về nghĩa không, không gì sánh bằng. Do phần nhiều bị ma ác mê hoặc, khi giảng nói giáo pháp tâm dao động không quyết định, nên giảng nói chẳng thanh tịnh, Nơi có ngã, có nhân, có chúng sinh, có thọ mạng. Không giả nói tất cả các pháp là vắng lặng. Đức Phật đó diệt độ sau 100 năm. Các đệ tử phân chia thành 5 nhóm. một Phổ sự, hai Khổ ngạn, ba Tác hòa đa, bốn Tương khứ, năm Bạc nan đà. Này xá lợi Phất tỳ kheo phổ sự, tỳ kheo khổ ngạn, tỳ kheo tác hòa đa, tỳ kheo tương khứ, tỳ kheo bạc nan đà này là năm vị tỳ kheo làm thầy trong đại chúng thì kheo phổ sự nhận biết Đức Phật đã giảng nói giáo pháp về nghĩa không chân thật, không có thủ đắc. Còn bốn tỳ kheo kia thì rơi vào đường tà, phần nhiều nó có ngã, có nhân. Này xá lợi Phất tỳ kheo phổ sự bị bốn bộ chúng kia khinh thường, cho là không có uy lực. Phần nhiều đó là kẻ, là các kẻ thấp kém, xấu ác. Bốn tỳ kheo ác kia hầu hết giảng dạy cho mọi người theo đường tà kiến, ở trong Pháp Phật không cùng cung kính, vì cùng chống đối nên muốn đoạn diệt Pháp Phật. Này Xá Lợi Phất, nếu có người nhận biết tỳ kheo phổ sự giảng nói về Pháp không mà tin tưởng thọ nhận không chống đối, thì ta biết người đời, người ấy đời trước đã từng cúng dường 5.000 Đức Phật. Hiện có 68 ức na do tha người đã nhập Niết Bàn. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, người ấy đã gieo trồng các căn lành nơi chư Phật đời quá khứ, tu tập không, tu đắc về Pháp không, nên nhập Niết Bàn. Nay xá lợi Phất, bốn tỳ kheo, khổ ngạn tỳ kheo, nhất thiết hữu, tác hòa đa, tỳ kheo tương khứu tỳ kheo bạc nan đà, đều chấp là có thủ đắc. Dạng nói Pháp có ngã, có nhân, có chúng sinh, có thọ, có mạng. Chúng càng thêm đông đảo, bốn tỳ kheo sáu ác này phần nhiều khiến cho người tại gia và xuất gia đổ vào tà kiến, xa bỏ đệ nhất nghĩa, không, thấu đạt được Pháp không đốt đáo ham thích luận của ngoại đạo Niết Kiền Tử, này xá lợi Phất bốn tỳ kheo, sau ác ấy với số đệ tử tại gia và xuất gia hiện có, luôn cùng theo đuổi cho đến khi Pháp dứt. Này xá lợi Phất trong số đệ tử đó, có người nhận biết việc phi Pháp nên thọ trì hành theo chánh Pháp. Tâm, siêng năng tu tập vẫn còn không đạt được thuận nhẫn, huống hồ là đạt được quả tu đà hoàng. Người này hãy còn không thể tiêu hết các việc cúng dường, huống hồ là có thể phát sinh thuận nhẫn. Này xá lợi Phất, Lúc ấy, hàng đệ tử tại gia và xuất gia kia, phần nhiều bị đọa vào đường ác, không đến được nẻo lành, vì các tỳ kheo sau ác ấy đã hủy diệt chánh pháp của Phật, cũng cùng làm cho nhiều người chịu sự khổ não lớn. Lại nữa, người sau ác ấy sau khi mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ, phải nằm ngửa 900 vạn ức năm, nằm sấp 900 vạn ức năm, nằm nghiêng bên trái 900 vạn ức năm, nằm nghiêng bên phải cũng 900 vạn ức năm, nằm trên đất là sắc nóng, tiêu đốt, cháy nát vụn, trong đó chết đi sống lại nơi các địa ngục chết đại chết hoặc hắc thần, đều phải chịu các thứ khổ não như số năm nêu trên. Nơi địa ngục hắc thần chết rồi sinh vào trong địa ngục lớn A Tỳ. Này sẽ lệ Phất do nhân duyên ấy nên nếu người tại gia, xuất gia, gần gũi với người đó, cùng các tri thức, các đàn việc, tất cả có 640 vạn ức người, cùng với bốn tỳ kheo là thầy đồng sinh đồng chết, ở trong địa ngục lớn chịu các thứ khổ thiêu đốt. Này xá lợi Phất, người ấy hiện có các nhà tri thức, những nhà đàn việc, các đệ tử cùng với thầy mình tùy thuận tạo tác, gồm đủ số lượng đã nêu, đều sinh vào địa ngục. Này xá lợi Phất, các ông không thể biết rõ về số ấy là nhiều, ít và bao nhiêu. Chỉ có Như Lai mới có thể biết những kẻ ấy, cùng với những người ác kia đọa vào địa ngục lớn, đồng sinh đồng chết tất cả gồm có 604 vạn ức người. thưa lớp như vậy chịu khổ trong một kiếp, một kiếp lớn luôn bị tiêu đốt nơi địa ngục. Vì sao? Này xá đời Phất, vì phá hoại đạo quả bồ đề vô thượng của các đức như lai. Tội ấy rất nặng, không phải nhẹ. Kiếp lớn nếu cháy, nếu thiêu cháy rồi, thì bốn tỳ kheo ác kia cùng với 604 vạn ức người từ trong địa ngục lớn A Tỳ ấy chuyển sinh vào địa ngục lớn ở phương khác. Vì sao? này xá lợi vất, vì tội nạn gồm đủ như vậy thì quả báo không phải là ít. Ở nơi phương khác, trong vô số trăm ngàn vạn ức na cho tha. năm Thọ chịu khổ não lớn Nơi thế giới được sinh trở lại, bốn tỳ kheo tội nhân ấy, và 640 vạn ức người cùng với những kẻ khác tội chưa hết. Ở cõi kia mạng chung thì sinh trở lại trong địa ngục lớn nơi cõi này. Này xá lợi Phất, Bốn tỳ kheo tội nhân ấy cùng 604 vạn ức chúng sinh, rất lâu mới thoát khỏi khổ não ở địa ngục, được sinh vào cõi người, trong 500 đời từ lúc sinh ra, liền bị mù tối, sau đó gặp được Đức Phật Nhất Thiết Minh, gồm đủ 10 tôn hiệu, Gia Lai ứng cúng trên biến tri minh hạnh túc thiền thể thế gian giải, do thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Này xá lợi Phất Đức Phật Nhất Thiết Minh, có một ức na gia tha đệ tử là hàng thanh văn, dân chúng thân cao lớn 396 khỉu tay, thân đức Phật ấy tăng gấp bội, lần luôn phát ra ánh sáng chiếu khắp 10 vạn ức do tuần. Này Xá lời phật người ấy ở trong giáp pháp của Đức Phật nhất thiết môn xuất gia, nơi 10 vạn ức năm siêng năng tu hành tinh tấn, như cứu lụa cháy đầu cũng thông đạt được thuận nhẫn, huống hồ là đạt được đạo quả. Vì sao này Xá lời phật Do tội phát khởi, phá hoại đạo quả vô thường Bồ Đề là nhân duyên của nghiệp tạo tội ác nên phải chịu như vậy. Sau khi qua đời, sinh trở lại vào địa ngục A Tỳ, do đời trước đã tạo nghiệp ác rất nặng. Này sẽ lại vất những người ấy lần lượt luân hồi như thế, cho đến đời hiện nay là ta. Ở trong khoảng thời gian ấy, đã gặp được 99 ức Đức Phật, ở chỗ chư Phật đều không đạt được thuận nhẫn. Vì sao? vì Đức Phật giảng nói kinh sâu xa và những người ấy không tin lại phá bỏ che bai chống đối. Các tỳ kheo giữ giới thánh hiền, do nhân duyên phát sinh tội lỗi xấu ác, hủy hoại đạo Pháp nên chịu như vậy. Này xá lợi Phật ông nên quán xét, chỉ do vị bán thánh nhân không tin lớn <coughs> không tin nơi lời dạy của Bậc Thánh nên phải thọ nhận vô lượng vô biên khổ não ấy, không được giải thoát. Này sẽ lời Phất, những chúng sinh nào phát khởi tội phá hoại giáo pháp, đã chống đối không tin, số ấy là vô lượng. Ở nơi 99 ức trụ sớ của Phật với A Tăng Kỳ Kiếp, thậm chí không có một người nào nhập Niết Bàn. Này sớ lời Phất, ai có thể hủy phá không tin chống đối lời dạy của Phật, chỉ có hàng phạm phu ngu si, những tỳ kheo xấu ác tăng thượng mạng, còn những tỳ kheo giả nói pháp bất tịnh, vì sau này sẽ là Phất? Ba hạ người ấy không gọi là người tu hành, không gọi là người đắc đạo, vì những kẻ ấy không tin giáo pháp của Như Lai là chống đối hủy bán. Này xá lợi Phất, ông cho đó là ai? Tỳ kheo khổ ngàn dạng nói pháp bất tịnh, tức nay là kẻ ngu si, đề bà đạt đa. Ông gọi đó là ai? Tỳ kheo nhất thiết hữu tác hòa đa, dạng nói pháp bất tịnh, tức nay là tỳ kheo câu la ly. Này xá lợi phất âm cho đó là kẻ nào? Tỳ kheo tương khứ, và nói pháp bất tịnh nay tức là tỳ kheo ca tỳ la. Ông gọi đó là ai? Tỳ kheo bạc năng đà, và nói pháp bất tịnh nay tức là sa môn, lõa hình, bà lợi, ma đà. Này xá lợi phất âm cho vị tỳ kheo thời ấy thuyết giảng pháp thanh tịnh như thật và đạo quả bồ đề của chư Phật làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh, nay tức là Phú Lâu Na, Di Yidala Ni Tử, đã thuyết giảng Pháp thanh tịnh. Các vị theo học đã được gặp 5.000 Đức Phật, có 68 ức do tha người đều đã diệt độ. Này Xá Lợi Phật, nếu người nói lời chân thật thì thế nào là đúng? Pháp Sư tối thượng biết rõ về nghĩa lý của giáo Pháp, là người giảng nói Pháp thanh tịnh thì phải nói là Phú Lâu Na, Di Đà La, Ni Tử, Nay xá lợi Phất, Phổ Lâu Na do tâm định chắc chắn hiểu rõ, nên chỗ thuyết giảng không khó khăn, không còn chỗ nghi ngờ để phát sinh bàn luận. Này xá lợi Phất nếu người giảng nói Pháp thật, thì điều gì là thật? Tức là Pháp sơ của tất cả nhân duyên, nên nói là Phổ Lâu Na. Này xá lợi Phất, Phổ Lâu Na, nhiều đời thọ sinh, luôn vì chúng sinh mà làm Phật sự, ở trong giáo pháp của 90 ức chư Phật thường làm Pháp Sư, và nói Pháp thanh tịnh, đều ở chỗ của chư Phật trọn đời, luôn tu tập phạm hạnh, và nói Pháp thanh tịnh. Này xá loại Phất Phú lâu Na, đợi trong giáo Pháp của xấu, Đức Phật, làm Pháp Sư, cũng trong ở trong giáo Pháp của ta làm Đại Pháp Sư, thành tựu quả vị A-la-hán, tâm được giải thoát. Nếu người giảng nói chân thật, người nào đời đời cúng dường chư Phật gieo trồng các căn lành, thì phải nói đó là Phú Lâu Na. Này Xá Lợi Phất Phổ Lâu này ở trong giáo pháp của 90 ức chư Phật, dốc tâm cầu học, luận giải rõ ràng, có trí tuệ sâu xa, cho nên Như là nó đó là vị Pháp Sư bậc nhất trong số các Pháp Sư. Này Xá Lợi Phất, nếu ta một ngày một đêm khen ngợi về công đức của Phú Lô La, tất cũng không hết, hoặc hơn một ngày một đêm cũng không thể nói hết được. Vì sao? Vì pháp thí của Phú Lô La không có nhân duyên của thế tục, cũng không tham cầu lợi dưỡng, Pháp Sư Phổ Lâu Na đạt được bốn trí vô ngại, chỉ trừ Như Lai trong các thế gian về ngôn từ nghĩa lý không ai có thể hơn được. Này Xá Lợi Phất, hôm nay Như Lai sẽ nói rõ, nói sẽ nói cho ông rõ. Nếu người nào muốn đạt được quả vị vô thượng Bồ Đề, vì mọi người mà giảng nói giáo Pháp, tức đạt được vô lượng vô biên phước đức, cũng có thể làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào phá hoại, chống đối, không tin Pháp này, tức là phát khởi vô lượng nhân duyên của tội nặng. Vì sau này sao lại phất? Tạo ác có quả báo ác, làm thiện có quả báo thiện. Do điều ấy nên Như Lai hôm nay đem kênh này phó chúc cho ông. Ông phải vì bốn chúng dạng nói rộng rãi, rõ ràng. Nay xá lợi Phất, nếu người nghe kênh này, tâm tin tưởng vui mừng, thì được vô lượng do biên phước đức. Nếu nghe mà không tin, tâm không vui thích, thì sẽ chịu vô lượng do biên tội nặng. Nay Xá Lợi Phất nơi biết người ấy là tỳ kheo phá giới, là kẻ tăng thượng mạng, giảng nói pháp bất tịnh. Nay Xá Lợi Phất, nếu người nào chống đối giáo pháp như thế, thì đời đời thọ sinh luôn bị mù loa. Nay Xá Lợi Phất, hôm nay Như Lai nói rõ cho ông, cho giảng nói của Như Lai hôm nay chẳng phải những người thọ gốm, giỏi giang, yêu mến che chở bao thứ gạch ngói. Hôm nay, Như Lai vì bốn chúng phân biệt rõ ràng, giảng nói về pháp không rốt ráo của đệ nhất nghĩa. Người có lòng tin vững chắc thì tồn tại, kẻ không có lòng tin vững chắc thì phá bỏ. Vì sao này Xá Lợi Phất, Đức Phật đã, đã đạt được quả vị vô thượng Bồ Đề, không giảng nói pháp cho người tà kiến xấu ác, không giảng nói giáo pháp cho người chấp có ngã, dân, chúng sinh, thọ mạng. Vì sao? Vì những kẻ tham chấp ấy đều gọi là tà kiến. Này Xá Lợi Phất, người chấp có ngã có nhân như vậy không thể đạt được thuận nhẫn, huống chi là được đạo quả. Này Xá Lợi Phất, nếu người theo kiến chấp về ngã nhân chúng sinh tọa mạng, kiến chấp về thường đoạn có thể đạt được thuận nhẫn, có thể đạt được đạo quả thì không hề có việc đó. Do vậy này sẽ là Phật nếu người nào tạo nên các kiến chấp như vậy, thì ở trong giáo pháp của ta tức không thọ nhận được những sự cúng dường, chẳng phải là hành giả, cũng chẳng phải là người chứng đắc, chỉ ở nơi giáo pháp của Như Lai tự cầu lấy mạng sống mà thôi. Này sẽ là Phất, ta nói hàng ngoại đạo muốn vào trong giáo pháp của Đức Phật, nên thử nghiệm qua bốn tháng. Vì sao? Vì những người ngoại đạo, phần nhiều đều theo kiến chấp có ngã, có nhân, có chúng sinh, có tuổi thọ, có mạng sống, có thường, có đoạn. Này Sứ Lợi Phất, còn các đệ tử của ta thì không còn kiến chấp vào những thứ ấy. Các đệ tử của ta chỉ giảng nói về Pháp không, vô tướng, vô nguyện, không tổ đắc nơi nhẫn, giảng nói tức là không có chỗ trụ. Này Sứ Lợi Phất, nếu người nào thành tựu được Pháp nhẫn như vậy, như Lai chấp nhận cho người ấy được xuất gia, thọ giới, được thọ mọi sự cúng dường và y phục, đồ ăn, thức uống, đồ nằm, thuốc thang. Nếu người nào không đạt được pháp nhận ấy thì trước hết cần phải xét lại để chỉ dạy khiến cho an trụ vào pháp vô ngã. Này Xá Lợi Phất, nếu đối với pháp nhận ấy tâm không hoan hỷ thì nghe giảng nói về đại giác nghĩa không sẽ kinh sợ, nghi ngờ, cho trách. Nếu nghe nói về ngã kiến, tâm liền vui mừng thì nên biết người này người ấy đã bị ma sai khiến, hoặc trước đã là ngoại đạo. này, Xá Lợi Phất bậc trí tuệ đối với sự việc này không nên lo buồn, nhưng đối với người kia phải khởi tâm từ bi. Vì sao? Này, Xá Lợi Phất, nếu người nào tạo nên đầy đủ việc ác như thế, thì chỗ phải chịu quả báo ác không thể nói hết. Do đó đối với người ấy phải sinh tâm làm lợi ích, chỉ dạy các pháp vô ngã, các pháp vắng lặng, các pháp không tạo tác, không có thọ nhận, Người ấy nếu ưa thích giáo pháp của Phật, nghe được các cái việc này, tâm liền vui vẻ. Ngoài ra các tỳ kheo hành không, không tổ đắc, đều nên chỉ dạy làm cho tâm họ đạt được lợi ích an ổn, vui vẻ, rồi vì họ giảng nói giáo pháp không, không thực có. Nếu họ nghe mà còn kinh sợ thì nên ở trong đài chúng thưa với các vị hòa thượng Asala như trong kênh nói về hành giả hành theo không, để có thể biết rõ tướng sai biệt của các pháp, dùng ta làm thầy, không cùng với các kiến chấp về ngã nhân, các thứ tà kiến điên đảo, tham chấp nơi người chữa giới làm thầy. Như Lai chấp nhận cho người có đầy đủ chánh kiến được cùng Bồ Tát, không chấp nhận những người tà kiến phá giới, phá oan nghi cùng Bồ Tát. Hàng đệ tử trường lão nghe giảng nói về giáo pháp phán lặng không thật có, tao không tin tất là ý tưởng ở nơi ngoại đạo, Phật không chấp nhận cùng với ngoại đạo Bồ Tát. Người ấy nếu không xả bỏ các kiến chấp kia, thì không nên cho nhập vào tăng chúng, làm công việc của tăng cũng không thọ nhận sự mong muốn chính đáng. Dọn dắt như vậy mà vẫn không xả bỏ, thì nên biết người ấy không được ở với đạo, vĩnh viễn, nên vĩnh viễn khai trừ, phải thưa với chư vị hòa thượng Asale, không nên giữ lại. Này, số lời Phật nếu tăng chúng được như vậy thì đó là cúng dường như lai cũng là khéo phá trừ tà kiến của ngoại đạo, tức gọi là thanh tịnh Bồ Tát Thuyết Giới. Này sẽ Lợi Phất, này ta nói rõ cho ông biết, nếu người nào chấp nhận theo các kiến chấp về ngã nhân chúng sinh, khi chấp về có, không, thì người này không gọi là người cúng dường Như Lai, không gọi là người theo ta xuất gia thọ giới, đó chính là xuất gia theo lục sư, nhận lục sư làm thầy, này xá lời phật nếu người nào đối với Pháp chân thật thanh tịnh ấy, không thể đạt được thuận nhẫn mà thọ nhận sự cúng dường, thì người này với mọi chỗ đã có được đều là thọ nhận tà vậy. Này xá lời phật người ấy tuy xuất hiện ở trong giá pháp của ta, giữ gìn giới thanh tịnh, nhưng đối với Pháp đệ nhất nghĩa không, không thù đắc, tâm chẳng tin hiểu là kinh sợ, nghi ngờ, nên biết người ấy chỉ là chú trọng về giữ giới, học trọng, thiền định. Này xá lợi Phất, Người ấy không được gọi là người đã cúng kính, cúng dường tôn trọng Như Lai. Vì sao này sẽ lời Phật? Từ đời vô thị đến nay, không có chúng sinh là không đạt được bốn thiền. Nếu chỉ nhận biết về chỗ đạt được bốn thiền cho là sa môn loại căn, thì người ấy sẽ có thể được gọi là cúng dường Như Lai. Nên, thế nên này sẽ đại Phật. Hôm nay Như Lai nói rõ cho ông, người ở đời vị Lai, trong giáo pháp của ta, có vô số kẻ tham chấp, giúp sức kẻ tà kiến, hủy hoại giáo pháp của Như Lai. Này sẽ lại vất nếu người nào chỉ chuộng việc chữ giới, học rộng, thiền định, nên biết người ấy không thể thực hành thanh tịnh các pháp của Sa Môn, tức ta tức không chấp nhận người này, được gọi là Sa Môn tịnh hạnh. Này sẽ lại vất nếu người nào đối với tất cả pháp là vô ngã, thì biết đúng như thật về vô ngã, các pháp xưa nay đều là không, không thật có, có thể nhận biết đúng như thật về không, không thật có, tức là đã không xem trì giới học rộng thiền định là trên hết. Vì sao? Này xá lợi Phất tật tướng của các pháp là không sinh, không diệt, trong đó không có pháp nào được xem là trên hết. <clears throat> này xá lợi Phất trong các pháp như thật này thì không có dự giới, không có phá giới, huống chi là chấp trước mà cho là trên hết. Này xá lợi Phất, đó gọi là quả vị vô thường cho đẳng chánh giác của chư Phật nghĩa là tất cả Pháp là vô tướng, tư tướng là không, không ngã, không nhân. Nếu đạt được nhận ấy thì đó là hành giả, là người chứng đắc. Ấy gọi là do tinh hiểu mà xuất gia, nên thọ nhận sự cúng dường, Bồ Tát thanh tịnh, ấy là hàng trời trong loài người. Này sẽ lại phát chư Phật chứng đắc vô thượng Bồ Đề chỉ là một nghĩa, đó là lìa bỏ. Thế nào là lìa bỏ? Lìa bỏ là lìa bỏ các dục, các kiến chấp. Dục tức là vô minh, kiến chấp, tức là nhớ nghĩ vọng tưởng. Vì sao? Vì nơi tất cả các pháp nhớ nghĩ là gốc. Như vậy, mọi nhớ nghĩ hiện có, tức là kiến chấp ấy. Kiến chấp tức là tà. Này số lời Phật kiến chấp trong Pháp Thiện, ta cũng gọi là tà kiến. Vì sao? Này xá lợi Phật, vì trong sự tịch diệt lìa dục thì không có Pháp, không có phi Pháp, không thiện, không ác, việc ấy đều là không, sẽ lìa tất cả nhớ nghĩ của mọi kết xử, cho nên gọi là ly bỏ. Này số lợi vất trong đạo Pháp vô thượng thì các dục vĩnh viễn chiếc bạc. Những gì là các dục? Đó là các niệm tà, bất thiện, hoặc ngã, hoặc ngã sở, tướng tạo tác, tướng của sự vật. Đấy gọi là trong đạo quả vô thượng Bồ Đề, các dục hoàn toàn dứt bạc. Phẩm 8. Kiến tịnh Phật Bảo Tôn Giả Số Lợi Phất Ta nhớ về đời quá khứ khi cầu đạo Bồ Đề Vô Thượng, gặp được 30 ức Đức Phật đều hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thời ấy ta làm chuyển luân Thánh Dương, hết lòng cúng dường cho Phật và các đệ tử, nhận thấy y phục, thức ăn uống, đồ nằm ngồi, thuốc thang, vì cầu đạo chánh đẳng giác vô thượng. Nhưng chư Phật ấy không tỏ cái cho ta, ông ở đời sau sẽ, sẽ thành Phật. Vì sao? Vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này xá lợi Phất ta nhớ về đời xa xưa, gặp được tám ngàn vị Phật, đều hiệu là định quang. Lúc đó ta đều làm chuyện luân thánh dương, hết lòng cúng dường cho chư Phật cùng các đệ tử y phục thức ăn uống đồ nằm ngồi tuốt men để cầu đạo chánh đạn chánh giác vô thượng. Nhưng chư Phật ấy đều không thọ ký cho ta, ông ở đời sau sẽ thành Phật. Vì sao? Vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất ta nhớ về thuộc quá khứ đã được gặp sáu vạn Đức Phật đều hiệu là quang minh. bây giờ ta đều làm chuyện luân thánh vương, trọn đời cúng dường cho chư Phật, cùng các đệ tử y phục, thức ăn uống, đồ nằm ngồi, thuốc tha. Vì cầu đạo quả Bồ Đề Giới Thượng, chư Phật ấy cũng không tự gây cho ta, ông ở đời sau sẽ thành Phật. Vì sao? Vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thời xa xưa, đã gặp được ba ức Đức Phật đều hiệu là phất Sa, Lúc đó ta đều làm chuyện đô thánh vương, cúng dường đầy đủ bốn sự, nhưng chư Phật ấy đều không tập cái cho ta, vì ta còn có chỗ chấp giữ. Nay xá lợi Phật ta nhớ về đời quá khứ, gặp được một vạn tám ngàn Đức Phật, đều hiệu là Sơn Vương, kiếp tên là Thượng Bác. Ta đều ở chỗ các Đức Phật ấy cả bỏ râu tóc, mặc pháp phục, tu tập đạo quả Bồ Đề Giới Thượng. Nhưng chư Phật đó đều không thọ ký cho ta, do vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này xá lợi Phất ta nhớ về tổ quá khứ, để gặp được 500 Đức Phật đều hiệu là Hoa Thượng. Lúc ấy ta đều làm chuyện luôn Thánh Vương, để đem tất cả vật dụng để cúng dường chư Phật và các đệ tử, nhưng chư Phật đó đều không thọ ký cho ta, do vì ta còn có chỗ chứng đắc, có chỗ thủ đắc. Này xá lợi Phất ta nhớ về đời quá khứ, đã gặp được 500 Đức Phật đều hiệu là oai đức, ta đều cúng dường đầy đủ, nhưng cũng không được thọ ký vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này xá lợi vất, ta nhớ về thuở xa xưa, đã gặp được hai ngàn Đức Phật đều hiệu là Kiều Trần Như. Bây giờ ta đã làm chuyển luân thánh vương, đã đem tất cả các vật dụng cần thiết cúng dường cho Phật, nhưng chư vị đều không thọ ký cho ta, vì ta còn có chỗ thụ đắc. Này xá lợi vất, ta nhớ về đời quá khứ đã được đã gặp được chín ngàn Đức Phật đều hiệu là Ca Diếp. Ta đem bốn sự cúng dường cho chư Phật và các đệ tử, nhưng chư Phật đó đều không tỏ ký cho ta, do vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phật, ta nhớ về đời quá khứ trong một vạn kiếp không có Đức Phật ra đời. Bây giờ, nơi 500 kiếp đầu có chín vạn bích chư Phật, ta đều hết lòng phụng trì, cúng dường tất cả y phục, tất ăn uống, thuốc thang, tôn trọng khen ngợi. 500 kiếp tiếp theo, ta lại đem bốn sợi cúng dường tám vạn bốn ngàn ức các bích chư Phật, cùng tôn trọng và khen ngợi. Này sẽ lợi Phất hơn một ngàn kiếp rồi, lại không có bất chế Phật. Lúc ấy ta chết ở cõi diêm phụ đề, được sinh lên cõi phạm thế làm đại phạm vương. Lần lượt như vậy trong 500 kiếp, ta luôn sinh vào cõi phạm thế làm đại phạm vương, không sinh vào cõi diêm phụ đề. Trải qua 500 kiếp này rồi mới sinh xuống cõi diêm phụ đề, ca trị giáo hóa cõi diêm phụ đề. Khi mạng chung, được sinh lên cõi trời tứ thiên vương, ở đó, mạng chốn được siêu lên cõi trời đáo lợi làm tất đại hòa nhân, thứ lớp như thế, hết năm trăm kiếp, lại sinh lên cõi phạm thế làm đại phạm vương. Này số lợi vất, ta ở trong chín ngàn kiếp chỉ sinh ở cõi dưới phù đề, trong chín ngàn kiếp chỉ sinh ở cõi trời. Khi kiếp tận thiêu đốt thì ta sẽ lên cõi trời quan âm, thế giới ấy thành, rồi thì sinh trở lại cõi phạm thế, trong chín ngàn kiếp đều không sinh trong loài người. Này xá lợi Phất, trong chín ngàn kiếp này không có chư Phật và bích chi Phật, phần nhiều các chúng sinh bị đọa vào đường ác. Này xá lợi Phất qua một vạn kiếp ấy rồi, có Đức Phật ra đời hiệu là Phổ Thủ, gồm đủ 10 tôn hiệu <clears throat> như là ấn cúng chế biến trên minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, do thượng sĩ điều ngự trường vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Bây giờ, ta ở cõi phạm thế mạng chung sinh xuống cõi diêm phù đề, làm chuyện luôn thánh vương, hiệu là cộng thiên Tuổi thọ của con người đến chín dạng năm, ta hết lòng đem tất cả các vật dụng tạo an lạc cúng dường Đức Phật ấy và 90 ức tỳ kheo ở trong chín vạn năm vì cầu đạo Bồ Đề Giới Thượng. Nhưng Đức Phật phổ thủ này cũng không thật ký cho ta. Ông vào đời sau sẽ làm Phật. Vì sao? Vì lúc ấy ta không thể thông đạt được thật tướng của các Pháp, lại tham đắm chấp ngã, tới có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ở trong kiếp này có một trăm Đức Phật ra đời, danh hiệu đều khác nhau, lúc đó ta, ta đều làm trợ lương Thánh Dương, hết lòng cúng dường cho chư Phật và các đệ tử, như câu đạo chánh đẳng giác vô thường. Nhưng chư Phật cũng không tỏ ký cho ta, ông ở đời sau sẽ thành Phật, vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất ta nhớ về thuở quá khứ, trong trong A Tăng Kỳ Kiết như thứ bảy, gặp được một ngàn Đức Phật, đều hiệu là Diêm Phù Đàn. Ta đều trọn đời cúng dường bốn sự, nhưng ta cũng không được tọa ký, vì còn có chỗ thụ đắc. Này, số lời Phật ta nhớ về thời xa xưa, cũng trăm trăm A Tăng kỳ kiếp thứ bảy, ta gặp 620 vạn chư Phật, đều hiệu là kiến nhất thiết nghĩa. Lúc ấy ta đều làm cho Luân Thánh Vương, đem tất cả các vật dụng tạo an lạc hết lòng cúng dường cho chư Phật và các đệ tử nhưng chư Phật đó cũng không tỏ ký cho ta, vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này sáu lợi vất ta nhớ về tội quá khứ, cũng ở trong trong A Tăng Kiệt kiếp thứ bảy đã gặp được 84 Đức Phật, đều hiệu là đế tướng. Khi đó ta đều làm chuyện luân thánh vương, để tất cả vật dụng tạo an lạc hết lòng cúng dường chư Phật cùng các đệ tử. Nhưng ta cũng không được tọa ký, vì còn có chỗ thủ đắc. Này xá lời vất, ta nhớ về tuổi xa, về thời xa xưa. Cũng ở trong trăm A Tăng Kỳ kiếp thứ bảy, đã gặp được 65 Đức Phật, đều hiểu là Nhật Minh. Lúc ấy ta đều làm chuyển luân thánh dương, để tất cả Phật dùng tạo an lạc dốc lòng cúng dường cho chư Phật cùng các đệ tử. Nhưng chư Phật cũng không thật ký cho ta, vì ta còn có chỗ thù đắc. Nay xá lợi phật ta nhớ về tội quá khứ, còn ở trong trong A Tăng kỳ kiếp thứ bảy, đã gặp 62 Đức Phật, đều hiểu là thiện tịch. Lúc đó ta đều làm chuyển luân thánh dương, cho tất cả. Đã đem tất cả vật cần dùng cúng dường trong cả đời, nhưng chư Phật này cũng không tỏ ký cho ta, vì ta còn có chỗ tu đắc. Lần lượt như vậy cho đến khi gặp Đức Phật định quang mới đạt được pháp nhẫn vô sinh, tức liền tỏ ký cho ta. Ông ở đời sau trải qua vô số kiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng cúng, chế biến tri, minh hạnh tốt thiện tệ. Thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này số lời Phất ta nhớ về thuở xa xưa, có 12 ức chuyện luân thánh dương đều có tên là đản đảnh sinh. Lại nữa, này số lời Phất ta nhớ về đời quá khứ, có 30 ức chuyện luân thánh vương đều tên là Maha Namadana. Này số lời Phất, ta nhớ về thuở quá khứ đã từng gặp 40 ức chuyện luân thánh vương đều tên là Maha Đề Bà. Này sẽ lại vất ta nhớ về tuổi quá xa xưa, có một ức chuyện luân thánh vương đều đồng hiệu là ức loa. Nay Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ, có một vài chùa luân thánh vương đều có tên là Xuân Vĩ. này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở quá khứ, có một vạn chùa luân thánh vương đều tên là Chiếu Minh. này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời trước, có hai dạng chùa luân thánh dương, tên hiệu đều khác nhau. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ, có 16 ức chuyển luân thánh vương, tên hiệu đều khác nhau. Các vị vua như vậy, ta ở chỗ khác đại giảng nói cho tôn giả Anan. Này Xá Lợi Phất ý ông thế nào? Ông cho các thánh vương ấy há là người khác lạ chăng? Đó đều là thân ta. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ có Đức Phật hiệu là Thiện Minh. Lúc ấy Bồ Tát Di Lặc làm chủ luân thánh vương, tên là Chiếu Minh, mới phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó tuổi thọ của chúng sinh là tám dạng bốn ngàn năm. Đức Phật Thiện Minh ấy tuyết giảng giáo pháp nơi ba hội, Hội thứ nhất có 96 ức người đồng một lớp chứng đắc đạo quả. Hội thứ hai có 94 ức người đồng một lớp chứng đắc đạo quả. Hội thứ ba có 92 ức người đồng một lớp chứng đắc đạo quả. Bấy giờ, vua thấy Đức Phật thuyết giảng giáo pháp nơi ba hội, đồ tắc vô lượng người, tâm hết sức vui mừng, liền suốt một vạn năm đem tất cả vật dụng cúng dường Đức Phật và các đệ tử, phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng. Ở đời vị lai, chúng sinh sẽ dễ hóa độ, tôi sẽ thành Phật thọ mạng có hạn lượng, số tỳ kheo tăng vây quanh cũng như vậy. <clears throat> Này Xá Lợi Phất, ta biết việc này còn vượt hơn vô lượng nữa. nữa. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát giới Lạc Đà phát tâm 40 kiếp rồi, ta mới phát tâm, gieo trồng căn lành nơi chỗ Đức Phật vô thắng. Ta ở trong một ngàn năm đem tất cả vật dụng cần thiết cúng dường Đức Phật ấy, dùng 500 sấp vải bông chân cúng. Sau khi Đức Phật đó diệt độ ta cho xây dựng tác bảy báu, các mục do tuần, ngang rộng nửa do tuần, đã dùng vàng bạc lô ly pha lê sa cừ mà đã xích chân châu làm thành. Tâm luôn phát nguyện, chúng sinh đau khổ, không có người cứu độ, gặp được pháp ác, phần nhiều rơi vào cõi ác, lúc ấy ta sẽ thành tựu Phật đạo. Này, sẽ lời Phật ông hải quan sát kỹ, đạo quả Bồ Đề Giới Thượng là rất khó tu tập. Này xá lợi Phất, ta tu tập đạo quả căn bản, nhận chịu các khổ não trong vô số đời. Nếu ta giả nói ra, chỉ khiến ông thêm sầu muộn, ta đã thọ chịu các khổ não như thế, đều vì nhằm cầu đạt đạo quả bồ đề vô thượng. Này xá lợi Phất, ông xem các Bồ Tát như Bồ Tát Tát Hòa Đàn, Bồ Tát Cầu Thiện Pháp, Bồ Tát Thường Bi, Bồ Tát Bất Phóng Dật, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, đã cúng dường bao nhiêu là Đức Phật, và nhận các khổ não, vẫn còn khó đạt được đạo quả Bồ Đề vô thượng, huống chi là các người ngu tối này mà không nhất niệm để cầu đạt Niết Bàn. Này Sát Lợi Phất, các hành giả như vậy vẫn còn là rất khó, huống chi là không hành trì tu tập. Cho nên, này Sát Lợi Phất, ta, nay ta sẽ giảng nói rõ cho ông biết. Người dùng pháp thấp kém thì không đạt được pháp cao thượng, người dùng pháp cao thượng mới đạt được pháp cao thượng. Thế nào gọi là pháp thấp kém? Đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đều tạo ác. Pháp thấp kém gọi là tâm không thể sinh năng tu tập pháp lành. Pháp thấp kém gọi là biến nhát, trễ nái, phá hủy các giới pháp đã thọ. Này Xá Lợi Phất, <clears throat> đó gọi là người thấp kém trong sự thấp kém. Lại nữa, người thấp kém trong sự thấp kém là ở trong giáo pháp của ta. Xuất gia, sinh, kiến chấp có thủ đắc, ký chấp về ngã nhân chúng sinh. Vì sao? Này sẽ lại phát Như Lai thấy biết rõ ràng về sự việc này. Người có chỗ thủ đắc còn không đạt được thuận nhẫn, huống chi là đạt được đạo quả. Này sẽ lại phát người nào còn có chỗ thủ đắc, từ trăm ngàn vạn ức chư Phật. Dùng ba luân chỉ rõ cho người ấy, nếu như không thể xả bỏ kiến chấp đó, thì người này một miếng thức ăn uống cũng không tiêu nổi, huống chi là đạt được đạo quả. Này Xá Lợi Phất, người có kiến chấp về ngã nhân đạt được Niết Bàn, thì tất cả phàm phu đều nên được giải thoát hết. Vì sao? Vì kiến chấp về ngã nhân đều là tà kiến. Những người phàm phu phân nhiều đều tham đắm theo kiến chấp về ngã, ngã sở, kiến chấp về nhân, về chúng sinh, cho nên tất cả phàm phu sẽ chân đắc Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, người nào tác niệm có ngã có nhân, nếu người kia không xả bỏ kiến chấp ấy mà đạt được Niết Bàn thì tất cả hàng phàm phu sẽ đạt được thánh đạo. Vì sao? Vì tất cả phàm phu đều là chấp ngã, chấp nhân. Cho nên, người có kiến chấp ngã, chấp nhân mà nhập vào Niết Bàn thì tất cả phàm phu đều có thể nhập vào thánh đạo. Ở trong thánh đạo không còn một chỗ ít nào. Này sẽ là phát người này giác khởi niệm có ngã kiến mà có được Niết Bàn thì người ấy đạt được thánh đạo đó không cần niệm nào khác. Vì sao về tất cả phàm phu chấp ngã, chấp nhân sẽ không còn một ai. Người ngu sẽ như thế mất phải lỗi lầm này, cho rằng các phàm phu đều nhập vào thánh đạo. Thánh đạo không có trói buộc. Khi người này tu tập thì lại sát sinh. Thọ nhận năm thứ dục lạc phát khởi, năm thứ tội nghịch, vì vậy, người ngu ở trong thánh đạo mất phải năm tội đại nghịch, vì sao về tất cả phàm phu, đều nói có ngã có chúng sinh. Nếu người nào nói như vậy, tức là đã tạo đủ năm loại, năm tội đại nghịch, không thể nhập vào Niết Bàn. Nếu người nếu người nói về ngã nhân, được nhập vào Niết Bàn, tức là nói dối, cũng là hủy bán Đức Phật. Nên ở trong giáo pháp của ta lại không thể đạt được xuất gia thanh tịnh, này sẽ Lợi Phất, nay ta nói rõ cho ông. Người có chỗ thủ đắc thì không có Niết Bàn. Người còn có chỗ thủ đắc, nếu có Niết Bàn thì cho Phật không xuất hiện ở đời. Tất cả phàm phu đã nhập vào Niết Bàn. Vì sao? Vì tất cả phàm phu đều có kiến chấp về ngã, nhân, đều có chỗ thủ đắc, đều là tà kiến. Này sẽ Lợi Phất, ông hãy quan sát nơi ta, đã bao nhiêu thời gian gây tạo, khiến chấp về chỗ có tụ đắc chẳng phải là hạnh thánh hiền, nên chư Phật đã không tạo ký cho ta. Ông vào đời vị lai sẽ làm Phật. Này sẽ lợi Phật, ta hành trì như vậy, vẫn còn không được. Thọ ký huống chi là người ngu si này, chỉ dựa vào giữa giới nghe nhiều thiền định sinh ra kiến chấp về ngã nhân, về nhân về chúng sinh. Này sẽ lợi Phật, ta nói người này không phải là hành giả, không gọi là người chứng đắc. Vì sao? Này xá lợi Phất, vì nơi đêm dài sinh tử đã chấp trước theo tà kiến như vậy, nên không được diệt độ. Người ngu si như thế không suy nghĩ, chúng ta vì sao không tự thực hành, tu tập về Pháp không có ngã nhân. Chúng ta nhân đấy có thể đoạn trừ các khổ đau tích tụ. Này xá lợi Phất, ví như người mù bẩm sinh đi đường, vì tránh chó dữ nên rơi vào hầm sâu lớn. Này xá lợi Phất, Ta gọi người ngu si tu tập theo kiến chấp về ngã, về nhân, kiến chấp về chó chỗ thu đắc. Do các kiến chấp ấy mà muốn có được thanh tịnh, người ấy theo chỗ tham chấp, tức lấy sự việc này mà muốn đạt được niết bàn, ta nói người ấy sẽ rơi vào đường ác. Này sẽ lại vất với những người mù rơi vào hầm sâu lớn, sinh tâm an ổn. Người ngu si như vậy, theo kiến chấp về ngã, về nhân, kiến chấp về chỗ thu đắc, lại sinh tâm an ổn. Người ấy trong đêm dài sinh tử tùy chỗ tham chấp, chính là khi dối, trở lại chấp trước vào việc này. Ở trong giáo pháp của ta mà còn nhận cúng dường, người ngu sẽ như thế, nơi đêm dài sinh tử càng suy kém, rơi vào đường ác. Này sáu loại Phật, ví như vua thọ pháp đại quán đảnh, tự xử trị đất nước, oai lực tự tại cho người ấy nên tước đoạt, người này phải đuổi đi. Nếu những dân chúng không thuận theo ý nhà vua, vua, nói vua là quá ác, hủy hoại tâm người, không thể giữ gìn thành. Tôi muốn làm phản. dù biết người này là giặc lớn, ở trong đại chúng đánh trống phát ra âm thanh dữ. Khổ công trị tội người kia, đuổi ra khỏi nước. Do người ấy không biết, không hết lòng trung, giữ gìn thành trì nên phải chịu khổ nào đó. Này xá lại Phất, Đức Phật cũng vậy. Ở trong vô lượng kiếp tu tập sai quấy Bồ Đề Chố Thượng, làm đại pháp vương. Đối với quốc pháp có ai lực lớn, trong các đệ tử có người biết về diệu, diệu vị của giáo pháp. Cho dù mất mạng cũng không hủy bán giáo pháp của ta. Chư thiên và người đời không thể hủy hoại, đã thọ nhận giáo pháp tự mình không tạo ác nghịch, cũng không chỉ dạy người khác. Ta ở trong chúng có hai lực lớn, từ tại tạo lập giáo pháp để giữ gìn thành pháp, không cho giặc ác hủy hoại, xâm nhập, trộm lấy giáo pháp bí mật của Như Lai để giảng nói, hướng đến giặc oán tà kiến giảng nói. Này số lời phát hiện tại Như Lai, khéo giữ gìn thành pháp. Bốn đệ tử lớn trí tuệ sâu xa, khiến thành pháp của ta không sợ bị phá hoại, nếu cùng với thành pháp tạo nên chướng ngại. Đó là giặc lớn, hủy phá thành pháp, ăn trộm giáo pháp bí mật của ta hướng về ngoại đạo giảng nói. Người này thường đến chỗ của ta, Ta cùng nêu bày chỉ rõ nhưng không giảng nói pháp mật yếu. Người này bị cầu đạt chỗ giáo pháp được nêu bày nên xuất gia thọ giới. Ta biết người này và đời sau sẽ đắc đạo nên cho phép xuất gia. bốn tháng tử nghiệm. Vì sao? Vì nhằm để giữ gìn thành pháp, lại khiến ở đời vị lai giặc cướp không còn giấy khởi. Như vậy là do Lai khéo giữ gìn thành pháp, khiến không còn kẻ tùy tiện. Đó là thọ nhận giáo pháp của Phật, sẽ bỏ nguồn gốc tà ác, các chúng tỳ kheo đều nên hoan hỷ chấp thuận, khiến được xuất gia thọ giới rồi, thì hàng trời người nơi thế gian không thể làm lay chuyển được. Này sẽ lợi phất những người như những người thế nào? Là nên thử nghiệm, đó là người ngoại đạo và người ưa thích pháp của ngoại đạo. Này sẽ lợi phất thế nào là ưa thích pháp ngoại đạo? Đó là người còn có tụ đắc, là người chấp về ngã, là người chấp về nhân, người chấp về chúng sinh, người tham đắm, người tà kiến. Đối với Pháp tự tướng không sinh tâm nghi ngờ, tỏ hành theo vô số Pháp tà, dạy hư vọng, không thể hội nhập vào để nhất nghĩa không, hành theo các đường tà, gọi là người ưa thích Pháp của ngoại đạo. Này số đại vất không thể dùng vô số y màu sắc để thử nghiệm, hoặc người cư sĩ, hoặc người mặc ca xa có các thứ kiến chấp bất thiện, về chỗ thủ đắc như thế đều gọi là ngoại đạo. Ở trong giáo pháp của ta, xuất gia thọ giới, thì nên thử nghiệm những người ấy, vì sao vì còn có chỗ thụ đắc. Ở trong giáo pháp của ta, tức là tài kiến, gọi là giặc lớn, giặc trong hàng trời người, là tất cả thế gian. Đó gọi là oan gia của tất cả thế gian, là giặc lớn của chư Phật. Này sẽ lời phật người tài kiến này ta không thể thọ nhận cho xuất gia thọ giới. Này sẽ lời phật tất cả Pháp vô ngã, nếu người từ trong đó không thể phát sinh thuận nhẫn, nên tất cả các pháp đều không, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ mạng, mà không thể tin hiểu, thì ở nơi giáo pháp của ta, thọ nhận cúng dường, đó gọi là bất tịnh. Ngày nay tức không cúng dường Phật, không cúng dường Pháp, không cúng dường Tăng, gượng ép nhập vào giáo pháp của ta. Hình thì sa môn, mà tâm là ngoại đạo, là người ăn trộm Pháp. Này sẽ lợi Phất, ở đời vị lai sẽ có tỳ kheo không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ. Tức người này đã xem thường những gì Như Lai đã thuyết giảng, những gì Như Lai đã thực hành. Như Lai luôn đối với đệ nhất nghĩa không, cung, kính, cúng dường, luôn ưa thích hạnh này. Các tỳ kheo ấy tức đã xem thường về pháp không rốt ráo nơi chân tế, Như Lai đã thực hành. Này, xá lời Phất bấy giờ nếu có tỳ kheo khổ hạnh, cũng đều bị xem thường. Hôm nay, đệ tử của ta có người hành không? Ta khen ngợi việc tu tập ấy là tối an ủi tâm ấy, là tốt an ủi tâm ấy. Khi đó người này khinh miệt về hành không, chỉ còn việc không bền chắc, do chấp có ngã và có các pháp. Những sự việc như vậy khiến tâm nhiều người vui mừng. Nếu giảng nói các pháp đều là không, từ người này cũng khinh chê vì sao? Này sao lại phất vì pháp như là như thế? Các lành của chúng sinh muốn đoạn dứt tướng gốc, thể hiện ra pháp phi diệu chân thật, ở nơi thế gian không còn người thọ nhận, với như người ngu cho hương trên đàn, đồng với loại cây gỗ tạp nhạc. Này Sư Lợi Phất Đức Phật Ca Diếp Giả nói, trong đời vị lai, các chúng đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì lợi dưỡng nên giảng nói để nhất nghĩa không cho các cư sĩ. Bây giờ nhiều người, phần nhiều người tại gia và xuất gia, ngu si, nên không thọ nhận, chống đối không tin, trở lại phi bán nên mất hết lợi lớn. Do nhân duyên này nên bị đọa vào đường ác. Nay xá lợi Phất, khi ấy phần nhiều, chống đối tranh cãi, bàn luận về ngã, luận về nhân, bàn về chúng sinh, luận về thọ mạng, bàn về sự sống, ít muốn pháp thiện, chỉ ưa lợi dưỡng, thật là ngu si, tự cho là có trí tuệ cùng nhau chống đối, thường xuyên tranh cãi, ưa có việc đoạn dứt, sinh tâm oán ghét. Người ấy bỏ pháp sa môn, chỉ cầu lợi dưỡng. Phần nhiều ưa thích mưu tính việc làm chẳng phải là một, luôn thích dò xét tìm tòi chỗ hơn kém của người khác, tự giấu lỗi mình, sơn nói về công đức. Giới tỳ kheo hiện nay chỉ giấu công đức, tự nêu ra tốt xấu, lúc ấy thì đều cùng nhau, không thể giữ gìn giới trọng vì không hiểu biết. Phá hủy phép tắc, lại nói các pháp là không, tự tướng cũng không, thì có chỗ nào để có thể tạo tác như nà-la diễn trò hóa hiện ra một số sự việc. Người không hiểu biết trông thấy liền cười to. Vì sao? Vì không hiểu về thuận ẩn dấu của Pháp lý hí lộng. Sinh tâm cho là hí hữu, kinh nhạc nên cười to. Vì thế này sẽ lại vất. Bây giờ thì kheo chân thật giảng nói Pháp tịch tỉnh, kẻ cầu mạng sống của nhau đùa cợt. Vì sao? Vì người này không biết nghĩa lý nơi Pháp Phật, nghe nói Pháp không thì kinh nghi sợ hãi, này Xá Lợi Phất, ông xem xét người này, ở chỗ an ổn sinh tâm suy não, ở chỗ suy não sinh tâm an ổn. Người này là điên đảo, hành trái với pháp lành, toàn theo pháp ác. Này Xá Lợi Phất, người sinh xem như vậy phần nhiều đều mang tâm tham lam kêu kiệt, sân giận ô tối, hành đổ ba căn bất thiện. Này Xá Lợi Phất, vì tạo lợi ích, ta bị tạo lợi ích cho các tỳ kheo giữ giới, nên dạng nói 250 giới kinh. Người ngu si như thế, chỉ do nhân duyên nhỏ ở thế gian, nên hướng đến người tại gia để giảng nói, thậm chí còn ghi chép để chỉ dẫn cho cư sĩ. Này sẽ là phật người ngu si như thế mới giả nói, các pháp đều không, tự tướng cũng không. Vậy có chỗ nào để có thể tạo tác? Vì sao vì người ngu si như vậy? Hãy còn không thể trừ bỏ phiền não tham lam kiêu kiệt, huống gì có thể đoạn dứt vô minh. Này xá lệ phát lúc ấy thì kheo giữ gìn giới luật, không thể học tập hoàn hảo. Người già nói các pháp cũng không học tập hoàn hảo, người đọc tụng kinh điển cũng không tu học hoàn hảo. Này xá lệ Phất, thế nào là gọi là tỳ kheo? Thọ trì giới luật không thể tu học hoàn hảo. Trong kinh, Đức Như la giảng nói có ba học. Đó là học thiện giới, giới, học thiện tâm, định, Học thiện tuệ, tuệ. Người ấy đối với ba học này không thể thu học hoàn hảo. <clears throat> Chỉ do nhân duyên nghe nhiều nên khinh mạng người khác. Tức người này làm chướng ngại pháp lành. Người ngu như vậy hãy còn không thể hỏi đáp đúng như Pháp, huống hồ là đối với Pháp không đốt ráo, không thực có, có thể phát khởi tinh tấn. Này, xá lời phát bấy giờ thì kêu phá giới thích làm công việc của cư sĩ, nêu nên nêu giảng Pháp thông dụng, theo sứ mạng chữa trị các bệnh đã từ kiếm sống. Này số lời phật nơi ông, xem xét người sâu ác này, ở trong giáo pháp của ta xuất gia thọ giới, thọ nhận sự cúng dường mà lại cho ta là oán địch. Này số lời phật khi ấy bốn thiên vương, thích đạo hoàng nhân, đại phạm thiên vương cho đến hàng trăm ngàn vạn ức chư thiên, thời giáo pháp của ta bị hủy hoại như vậy đều hết sức ưu sầu, than thở, cốc lóc. Này số lời phật thật sự là không nên nương tựa theo ta và làm việc phục vụ cho cư sĩ. Vì sao? Vì đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến chư thiên rộng thần, hãy còn không nên làm công việc bị sai khiến. Chư thiên rộng thần đối với các đệ tử của ta cùng làm công việc sai khiến. Người ngu như vậy đã gần gũi với hàng cư sĩ, để có thể tu tập thông đạt các pháp đệ nhất nghĩa không là điều không hề có. Này, số lời vất bấy giờ thì kheo phá giới, giảng giải, giảng nói Phật Pháp cho người tại gia cho đến chỉ để có được một ly rượu. Ý không thế nào, phần nhiều là tham dục giận dữ ngu si mà thích độc kinh nhiều, tham lợi kinh doanh, bèn ngoài mà hành trì không thanh tịnh. Người ấy có thể tin hiệu các pháp không, rốt ráo không có gì là có. Có thể đạt được nay đủ quả sa môn chăng? Bạch Thế Tôn không? Này sẽ lại Phật, nếu thì kheo nào? con hứng thú khi đạt được các thứ y phục, đồ ăn, <clears throat> uống ngoài cụ thuốc men. Mà giữ giới thanh tịnh thì dù không thích các nơi ồn náo, tán loạn về lời nói, không tham nghĩa lý của ngoại đạo, ngày đêm siêng năng tinh tấn, như cứu lửa đang chế đầu, nhất tâm chuyên cần thực hành tám con đường chân chánh. Người này đối với Pháp không, không có chỗ thủ đắc, hay còn khó thông đạt được. Huống hồ là kẻ ngu si kia, không có sự ham muốn xấu sâu xa, không có tên hiểu. Này sẽ lại Phất âm xem người ấy không biết nghĩa lý vô thượng của Như Lai nên phá hoại chánh pháp của ta, tự làm cho thân mình và thân người khác suy não lớn. Như vậy là giặc lớn, là ăn gia của Thế gian. Trong kinh này có nêu là nên mau xa lìa. Người ấy đối với Phật hãy còn không biết ơn. Tự người chúng ta đã là người xuất gia, đối giới Pháp này, chỗ không nên làm thì không nên làm theo. Vì thế này sẽ lại phát Như Lai muốn khiến trong đời vị lai dứt trừ việc sâu ác đó mà giả nói kinh như thế. Nếu thì kheo nào phá hủy giới đã thọ nhận, phá bỏ oai nghi và chánh kiến, nghe được kinh này thì sợ hãi chống trái với giới. Vì sao? Vì người phá giới không thể trong một khoảnh khắc như bốn ngón móng móng tay mà an trụ vào tướng thánh nhân. Mặc áo cà sa Nếu nghe kinh này Tâm hoan hỷ từ người đó gọi là cúng dường chư Phật, giữ gìn Phật đạo. Vì sau này sẽ lợi Phật đó gọi là cõi chân của Phật đạo. Nếu thiện nam tín nữ nào muốn đạt được Pháp Sa Môn, vì để được nghe kênh này, nên phải vượt qua hơn trăm ngàn vạn ức do tuần. Vì sao? Vì cho Phật Như Lai, lâu lắm mới xuất hiện ở đời. Tuy đã ra đời, nhưng phải đúng thời mới giảng nói. Phẩm chính Liệu giới Phật Bảo Tôn giả sở Lợi phật Có ba hạng người nghe giọng nói kinh này, tâm không vui mừng, những gì là ba? Một, tỳ kheo phá giới. Hai, người tăng thượng mạng. Ba, người giảng nói pháp bất tịnh và tham chấp ngã. Người ấy xa lìa đối với kinh nói về sự tùy thuận nơi thật tướng sâu xa, hoàn toàn đầy đủ là một lũ người mù bẩm sinh. Cho nơi này, sẽ Lợi phật ta đem kinh này lần đối phó giúp cho ông. Vì sao? Việc kinh này sau khi Như Lai diệt độ, có thể khiến cho tỳ kheo giữa giới thanh tịnh sinh tâm vui mừng. kinh thâm dạy như thế, người giữa giới thanh tịnh luôn có nhận giữ, giữ gìn. Kẻ phá hủy giới thì thường xa lìa. Vì sao? Vì người ngu si nghe giảng nói về chánh ngữ chân thật thì cho là khổ đau. Này sẽ là phật tỳ kheo phá giới, với chỗ hình thành tướng mạo như là đối với người ấy, dạng nói là dạng nói rộng đủ. Này sẽ là phát tỳ kheo phá giới pháp, nên không thích giữ giới luật nghi. những người ngu si không thích trí tuệ, những người keo kiệt không muốn nghe nói về bố thí. Người tăng thượng mạng không muốn nghe nói về pháp không có kiêu mạng, nếu nghe thì sợ hãi như rơi vào hầm sâu. Người thích lợi thế gian, tham chấp vị ngon, nghe chỉ trách đồ ăn, thì tâm sầu não. Nếu người ưa thích đọc kinh sách của ngoại đạo, tất ở trong đó sinh tưởng cho là chắc thật, người chấp trước nơi ngôn ngữ, ưa thích nói năng tán loạn, người ưa thích nói lời trau chuốt, văn từ mỹ lệ, đối với đảng nghĩa của Phật, thì tâm không thanh tịnh, là đối với Pháp này không kính không tin. Này sẽ lại phát với như người, với như không phải người nam, không có công dụng của người nam, cho đến trong các người nam, sinh tưởng không phải người nam, lại suy nghĩ những người này cũng như ta không khác. Người thích xem kinh sách của ngoại đạo như vậy, luôn ưa thích trâu chuốt lời văn từ ngữ. Đối với đệ nhất nghĩa của chư Phật, tâm không cung kính. <clears throat> Này, sẽ lời Phật trong đó có người giả nói kinh thanh tịnh, vì đối với người ấy, kẻ kia cũng không cung kính, lại khinh chơi tỳ kheo giữa giới thanh tịnh. Vì sao này sẽ lời Phật? Kinh sách của ngoại đạo nói không chân thật nói pháp kiêu mạn, cao ngạo, tự đại. Vì sao vì không chán lìa sự việc ấy, không tạo sự vắng lặng, không giúp cho việc đắc đạo, không đạt tới niết bàn. Người ấy hủy hoại các căn lành như tính vân vân, đối với tất cả xứ không tin có công đức. Giống như người không phải người nam, đối với mọi người đều cho là như mình. Này sẽ lại phát như người mù bẩm sinh không thấy các màu sắc là màu đen hay màu trắng. Người không thấy màu trắng đen, tức không thấy màu sắc tốt, không thấy màu sắc xấu, không thấy các màu xanh vàng đỏ trắng hồng tía xanh trắng, không thấy các màu sắc dài ngắn, thô tế cạn sâu, không thấy mặt trời mặt trăng tinh tú. Người mù như thế suy nghĩ, không có màu trắng đen, người không thấy màu trắng đen, không có màu sắc tốt xấu tốt, không có màu xanh vàng đỏ tía dài ngắn thô tế xấu cạn, mặt trời mặt trăng, các ngôi sao. Cho mọi người khác cũng đều như vậy. Tâm người mù điên đảo đối với tất cả nơi chốn đều cho là tối đen. Nay sẽ lợi Phất, tỳ kheo phá giới, người tăng thường mạng, tỳ kheo bàn luận theo ngoại đạo cũng là như vậy. Đối với giáo pháp sâu xa của Phật, tâm không tin ưa, không thể thấu đạt. Ngài nói các pháp là không, không thật có thì không tin hiểu, không ưa thích, nên không thể thông đạt. Này sẽ lời Phất, những người như vậy thật đáng sợ vì đã đi vào cõi trong cõi tà, không đạt được chánh pháp. Những chánh pháp này mới gọi là sa môn chân thật. Ông đã đắc pháp nhưng người ấy không tin giống như người mù cho là không có các màu đen trắng. Này số lợi Phất, người ấy như vậy là nhập vào, nẻo tà, tìm còn kết luận của ngoại đạo, ở thích các đồ các chỗ ồn, náo, tăng thêm phiền não, tánh ác, pháp ác. Người ấy không thể tin các pháp không, huống hồ là thông đạt. Này sẽ lợi Phất, ông ý ông thế nào? Như loài trồn hoang làm sư tử, đã có thể đã gầm, đang gầm và sẽ gầm tạo ra dáng đi của sư tử đang đi, sẽ đi và đã đi không? Bạch Thế Tôn không thể, vì sao? Vì sắc lực âm thanh của trồn hoang không bằng sư tử. Trồn hoang chỉ có thể tạo ra âm thanh của trồn hoang. Nếu muốn gầm lên thì chỉ có tiếng của trồn hoang phát ra, chẳng phải là tiếng của sư tử. Cũng vậy, này sẽ lời Phất, tỳ kheo phá giới. Tỳ kheo tăng thượng mạng tự cho sự việc ấy là hơn hết. Người thuyết pháp bất tịnh là thọ nhận luận tuyết của Ni Kiền Tử, hoặc chấp một việc giữ chặt không bỏ, tham lợi dưỡng ở đời, ưa thích đọc kinh sách, chứ không thể thông đạt thật tướng của các pháp. Nên, nếu có thể tinh thọ các pháp vô tướng là điều không hề có. Này sẽ lời Phật, nếu có tỳ kheo, tuổi keo đức dày là bậc uy đức trong số các tỳ kheo, có trí tuệ sâu xa. Nghĩa có thể tin về pháp không, từ tướng không thật có, Pháp không có ngã, không có nhân. Vì sao? Vì người ấy không ưa thích các lời nói xen tạp ồn, náo, không thích lối đọc kinh sách phần chỉ là ngủ nghỉ, không vì hàng tại gia là cái việc kinh doanh, không bị sai khiến, giữ chuyển văn thư, không làm y thuật, không đọc các phương thuốc, không mua rẻ bán đắt, không thích bàn luận theo ngôn ngữ của thế gian, chỉ thích giảng nói lời suốt thế gian. Người ấy có thể tin hiểu tất cả pháp không đối với tất cả các pháp, không khởi, không hoại. Người ấy có thể chứng được chân thật tế, tức có thể như tiếng gồng của sư tử đích thật, chẳng phải là tiếng gồng của giả can. Này sẽ là vắt nếu có tỳ kheo nào gắn bó với kinh sách, nghĩa lý của ngoại đạo. Tức người ấy đã sợ bỏ giá pháp phi diệu của Phật và nói pháp cho đại chúng bằng ngôn từ của ngoại đạo, cho nên chỉ tạo nên tiếng gầm của trồn hoang. Này sẽ là Phật, người xấu ác như vậy gọi là sa môn, mục nát, hư hoại. Vì sao? Vì nghĩa lý của ngoại đạo chẳng phải là giáo pháp của Phật. Này sẽ là Phật thì kheo chấp theo pháp của ngoại đạo, không nên xưng mình là đệ tử của Phật. Vì sao? Vì sa môn thất tử không thể giảng nói theo lời của ni kiền tử, ở trong đại chúng chỉ giảng nói pháp Phật. Này sẽ là Phật nếu người chấp trước nơi ngôn ngữ bất bất tịnh, muốn làm tiếng gầm của sư tử, nhưng chỉ tạo tiếng kêu của loài trồn hoa. Người ấy không thể hiểu về đại nhất nghĩa của Pháp Phật. Này xá lợi phật nay ta sẽ nói rõ cho ông. Nếu người đầy đủ các hành trì giữ giới, thiền định, trí tuệ, không keo kiệt, không tham lam, không đắm nhiễm, sân si, không ôm lòng vô định, nhàm chán tâm ác, nói lời chân thật, luôn thích ở một mình, không ham ngủ nghỉ, Ưa thực hành theo nẻo không, vô tướng, vô nguyện, không sinh không diệt, sinh tâm lìa dục. Cầu hiểu rõ về định nhất nghĩa của Pháp Phật, không thích lời thế gian, yêu mến lời xuất thế gian. Hết lòng, giữ gìn các giới, ta đều sẽ liệt tất cả việc ác và tri tất ác. Trú vào Pháp này, thì có thể hiểu rõ Pháp không, không thật có. Vì sao? Này, xá lợi Phất vì hạnh ấy gọi là hạnh của bậc đại nhân, chẳng phải là hạnh tham ưa lợi dưỡng, chẳng phải là hạnh của người ngu si tầm thường, chẳng phải là hạnh của sa môn hư hoại, chẳng phải là hạnh của hàng sa môn cặn bã, chẳng phải là hạnh của hàng sa môn giả danh. Thật tướng của các pháp là tịch tịnh rốt ráo, tức là Phật đạo. Người tham thích lợi dưỡng thế gian, và nói pháp bất tịnh đều không thể so sánh. Này sẽ là Phất, lãnh vực này gọi là lãnh vực của bậc đại trí, chẳng phải là lãnh vực của kẻ tham ưa ngoại đạo, chẳng phải là lãnh vực của người giảng nói về chấp ngã, nhân. Này sẽ là Phất, nếu thực sự có ngã, có nhân để nói về ngã nhân, tức nên có thật tướng. Nên hỏi như thật, nếu có ngã thì đó là màu gì? Màu xanh vàng đỏ trắng, là ở trong thân hay ở ngoài thân, là ở khắp thân, như dầu ở nơi hạng mè. Này sẽ là vất trong hạt mè có dầu nên có thể dẫn ra chỉ rõ. Nếu ngã ở bên trong nên nó có ngã, thì nên nếu bày chỉ rõ. Như từ trong hạt mè cho ra dầu, chỉ rõ là dầu. Trong đời nhất nghĩa, cầu tiêm ngã không thể được. Do đó, phải biết, nếu người nào nói có ngã có nhân, thì người này hãy còn không có giới của sa môn, huống hồ là quả vị sa môn. Nay sẽ lời Phất nên biết người tham chấp theo tà kiến như thế, đó là chấp ngã, chấp chúng sinh, chấp thọ mạng, tức bị rơi vào từ đỉnh cao. Người ấy tham chấp theo tà kiến như thế, hãy còn không thể trừ bỏ tâm tham cầu lợi dưỡng, huống chi là trừ bỏ phiền não vi tế. Này sẽ lời Phất, người tối đạt về không, nếu bị lợi dưỡng của tham dục giận dữ si mê che lấp, thì không hề có, cũng không bị rơi từ đỉnh cao. Này xứ lợi Phất tâm, chấp có ngã tức người đó cho là có thọ mạng, do nhân duyên thọ mạng đã bị lợi giữa lôi kéo, ngăn che làm chướng ngại nơi đạo. Này xứ lợi Phất người chấp ngã chấp nhân, tuy ở trong giáo pháp của ta xuất gia học đạo, người ngu si như vậy ở trong giáo pháp thanh tịnh tức chẳng phải là xuất gia. Vì sao? Vì xuất gia theo đi kiện tử, tâm đều chấp có ngã, có chỗ thủ đắc. <coughs> Này xứ lợi Phất, người có chỗ thủ đắc tức từ vô thị đến giờ, luôn có kiến chấp ấy, đã được xuất gia vẫn còn, không đoạn dứt, đó gọi là nhân nơi ngoại đạo mà xuất gia, không gọi là nhân nơi thánh pháp mà xuất gia. Vì sao? về người xấu ác không thể tin thích nơi pháp lớn, đối với pháp lớn thanh tịnh không có tưởng chân thật. <clears throat> này sẽ lại vất như vậy do nhân chuyên phá bỏ giáo pháp này, là tội nặng nên tàn dư chưa dứt hết, thành tử không thể tin hiểu thật tướng của các pháp phát khởi nghiệp bất thiện, hoặc phỉ bán tám thánh đạo, hoặc đối với tỳ, kheo, tình giới, sinh tâm sâu ác, dối nói ra lỗi lầm, hoặc nói lời phá giới, phá chánh kiến, phá thọ mạng, phá oai nghi, hoặc không thấy lỗi lầm của người khác, vọng sinh phải quấy, hoặc đem tâm bẩn đục, ganh ghét, giận dữ, nói xấu về tên tuổi của người khác, hoặc không thể hiểu biết nghĩa lý trong kinh Phật, cho chẳng phải là pháp của Phật. Người ác như thế, cái tạo đầy đủ nghiệp ác, phá hoại giáo pháp đối với đệ nhất nghĩa của Phật tâm không thấu tỏ, không hội nhập, không hoan hỷ. Tội nặng như vậy do nhân duyên, quả báo còn sót lại. Tuy siêng năng tinh tấn, hãy còn không thể thâu lấy tướng của đối tượng duyên. Huống là, huống gì là giữ vững tâm để có thể đạt được đạo quả, là còn lương thuận sâu xa nơi kiến chấp ngã nhân. Những kiến chấp như vậy cho đến chư Phật cũng không thể nhổ bật từ gốc rễ, huống hồ là hàng thanh văn này sẽ là phất nếu người. Có những tham chấp sâu ác tà kiến như vậy, đó là kiến chấp về ngã nhân, về chúng sinh, về tuổi thọ, về mạng sống, là đối với đệ nhất nghĩa không thì kinh sợ, nghi ngờ, nên biết người này đời trước gây tạo nhân duyên của tội pháp pháp. Này sẽ lời Phất, nếu người tham chấp theo tà kiến sâu ác như thế, đó là tham chấp về ngã, tham chấp về nhân, tham chấp về tà mạng, Người ấy dù được trăm ngàn ức chư Phật dùng ba thứ luân hiện bày cũng không thể khiến giác ngộ, khiến đạt được đạo quả. Này Xá Lợi Phất, thầy dùng dao bén cắt lưỡi, không nên không thấy sự việc của người khác mà nói dối về lỗi lầm của họ là phá giới, phá chánh kiến, phá thọ mạng, phá oan nghi. Này Xá Lợi Phất, ở đời Vị lai sẽ có tỳ kheo, giữ gìn 250 giới. Người sẽ thấm ngã mạng lại suy nghĩ, ta là người giữ giới, còn kẻ khác thì không như vậy, khinh chê người khác. tâm không cung kính cho ta là nghe nhiều, biết rộng, người khác thì không nghe nhiều, biết rộng. Này xá lợi Phất bấy giờ, có tỳ kheo, chỉ kính trọng giữ giới nhiều hơn thực hành hạnh A-lan nhã. Có thể khéo giữ gìn giới phẩm, tuân theo chỗ đại giảng nói về để hành trì. Tâm siêng năng đọc tụng kinh điển mong thông hiểu pháp Phật, chẳng người như vậy sinh và kiêu mạng, và nghe nhiều biết rộng, sinh và sinh kiêu mạng và hạnh a la nhã, mà thích sân hận, tâm luôn cấu ế, ôm lòng tham chấp sâu dài, tâm ý càng giận dữ, ngu độn, không biết. Do nhân duyên nhỏ mà phát sinh việc lớn, người ấy do giận dữ che lấp tâm, giúp sinh ra lỗi lầm, gọi là phá giới, phá chính kiến, phá tọa mạng, phá hoài nghi. <clears throat> Này xá lợi Phất trong số tăng chúng như thế, <clears throat> có thì kheo tốt, tâm không bè phái tiên lệch, đứng giữa nhưng rồi cũng đồng với kẻ kia, cùng nhau bàn luận, trách cứ tranh cãi, không chừng khi các việc ngồi thiền tụng kinh không được an ổn. Tại gia xuất gia cũng đều loạn động. Thế nên, này xá lợi Phất, bây giờ có nhiều tỳ kheo, một hạ, hai hạ, ba hạ, cho đến chính hạ tạo ra khinh mạng bậc thượng tọa không có cung kính. Người ấy xuất gia thọ giới phần nhiều không đúng như Pháp, tới học nơi các bậc hòa thượng Asala cũng không cung kính. <clears throat> Này sẽ lời Phật khi ấy thì kheo trẻ tuổi và người xuất gia trước không có chỗ nương tựa, cùng nhau khinh mạng thì kheo mười hạ nuôi dưỡng đồ chúng. <clears throat> Các đồ chúng ấy đều không cung kính, không giữ oan nghi phép tắc, cũng không hành như Pháp. Này sẽ lời Phật lúc này những kẻ xấu ác gồm đủ cả tham dục sân hận ngu si, cùng nhau khinh mạng, không biết cung kính, mâu thuẫn trái nghịch, giáo pháp của ta bị tiêu diệt. Này sẽ lại phất khi đó những người ngu si này phần nhiều giấy khởi nghiệp tội pháp pháp, khởi tội này rồi sẽ bị đọa vào cõi ác. Này sẽ lại phất nơi ta nói rõ cho ông biết, tỳ khéo từ cầu lợi dưỡng, cầu điều thiện cho thân mình. <clears throat> Lúc ấy không được nhập chúng, cho dù là một đêm, chỉ trừ A-la-hán đã dứt hết phiền não, và tỳ kheo bệnh tật có duyên trong ấy. Vì sao này sẽ lại Phất? Bây giờ, những người tham dục giận dữ si mê, độc hại, đang thịnh, không biết sợ hãi, luôn tạo mọi bức bách. Người cầu lợi lành phải tự ở chốn núi rừng thanh vắng, cho đến khi qua đời khác, nào loài thú rừng chết, khác nào loài thú rừng chết. <coughs> này sẽ lại vất hôm nay ta sẽ nói rõ cho ông Giáo pháp chân thật này của ta không trụ lâu nơi thế gian. Vì sao? Vì phước đức căn lành của chúng sinh đã hết. Đời sâu ác ô trượt đã đến gần. Tỳ kheo cầu lợi cho mình, cầu thiện cho riêng mình, nên sinh tâm nhàm chán như vậy. Ta phải làm gì khi thấy giáo pháp bị phá loạn? Rất khó thấy sa môn xuất hiện ở đời sâu ác này. Nên ta phải giúp tâm tinh tấn tu tập sớm cho đất đạo quả. Này sẽ là vất giá pháp của ta, không có điều khó, không nhớ nghĩ về cơm ăn, áo mặc, đồ nằm, thuốc mang. Các ông chỉ nên siêng năng tu hành Phật đạo, chớ quý trọng cuộc cái, lợi dưỡng, cúng dường của thế gian. Này sẽ là Phật, này ông hãy lắng nghe, ta sẽ giảng nói cho ông. Đã có tỳ kheo, nhất tâm, hành đạo, thì ngàn ức trời thần đều cùng đồng tâm đem các thứ vật dụng ưa thích theo ý muốn để cúng dường. Này sẽ là Phật những người cúng dường tỳ kheo ngồi thiền, không bằng hàng trời thần. Cho nên, này sẽ lời Phật, ông chớ lo âu suy nghĩ mình không được cúng dường. Đức Phật giáo hóa chân thật nên tùy thuận hành trì, cho đem đề nhất nghĩa không ra giảng nói với kẻ lỗi lầm xấu ác. Vì sao này sẽ lời Phật, hiểm nạn lớn là không chứng đắc gì cả và có tỳ kheo nhờ nơi giáo pháp của ta xuất gia thọ giới, ở trong pháp ấy siêng năng hành trì tinh tấn. Tuy chư thiên, thần và các chúng sinh không nhớ nghĩ, nhưng có thể nhất tâm siêng năng tu tập đạo quả hoàn toàn, không nhớ nghĩ về chỗ cần thiết của cơm ăn áo mặc. Vì sao? Vì kho tàng phước đức của Như Lai là vô lượng, khó hết. Này, sẽ là Phật sau khi Như Lai diệt độ, nơi trong ngàn ức phần của tướng Bạch Hào, đem một phần trong số đó cúng dường xá lợi và các đệ tử. Này xá lợi Phất giả sử tất cả người ở thế gian đều cùng xuất gia thực hành đúng theo Pháp, thì đối với trăm ngàn ức phần của tướng Bạch Hào không hết được một phần. Này xá lợi Phất, <clears throat> Vô lượng công đức của Như Lai là như vậy, nếu các tỳ kheo đã được thức ăn uống và các vật cần dùng tích hợp đầy đủ. Này Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ấy phải nên suy nghĩ còn nên đối với các vật còn dùng như thế, mà hành theo các pháp sâu ác của tài mạng. Này Xá Lợi Phất, <clears throat> nếu tỳ kheo mặc nạp y, nên nhặt lấy nạp y thô xấu, phải sinh tâm này. Nhờ y ấy ngăn chặn được nóng lạnh và tu tập thánh đạo. Hôm nay ta dùng y thô xấu này, may vá thành y tăng già lê để mặc, và giúp hành trì thanh tấn. Nếu mặc theo hàng phàm phu, cho dù một đêm cũng không nên mặc. Tỳ kheo ấy đem giặt sạch sẽ rồi may y mặc. Nếu tỳ kheo này đối với đối với nạp y ấy sinh tâm tham đắm thì liền bỏ, ta không lấy mặc y này huống gì là y khác. Vì sao này sẽ lời vấp? Tỳ kheo ấy đối với y này sinh tâm chẳng phải là pháp của tỳ kheo. Tỳ kheo ấy không nên tham đắm, huống gì là các vật khác. Này sẽ lợi phát khế tỳ kheo, thà dùng dây sắt nóng đỏ, từ đó thân mình cho nên tham đắm mật nạp y như thế. Bởi vì sao? Vì đối với y ấy, đã sinh tâm nhiễm ái. Này sẽ lợi phất tỳ kheo mặt nạp y, nên suy nghĩ như vậy. Mặt nạp y như thế là để ngăn chặn lạnh nóng, giúp đỡ cho sự tu tập đạo quả. Hôm nay ta không nên tham vướng đối với y khác, sẽ trên đất quả tu đà hoàng, quả tu đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán. Này xá lợi Phất, tỳ kheo mặc nạp y như thế là chuyên cầu đắc đạo, ta tức đồng ý cho mặc. Này xá lợi Phất tỳ kheo đi khất thực phải đúng như các pháp, không nên phân biệt, luôn thâu giữ tâm mình không cho tán loạn mà đi vào làng xóm. Dùng các thiền định để tự trang nghiêm, khất thực xong, tâm không nhiễm ô, đã được thức ăn rồi thì ra khỏi xóm làng đến chỗ bờ sông thanh tịnh, nó có thể tu đạo, để thức ăn qua một bên, rửa chân sạch sẽ, rồi ngồi xuống. Bày thức ăn ra trước mặt nên sinh tưởng nhàm chán xa lìa, tưởng về sự bất tịnh, như phân nhơ thối rửa, như đồ nôn mửa, như ghẻ lỡ, tưởng như đồ chán ghét là nữa. Đối với trong thân, Phật sinh tưởng về thay chết, tưởng như màu xanh bầm, tưởng như máu mũ, nghĩa là đồ hư thối, này số lợi Phất tỳ kheo phải sinh tử như vậy khiến không còn tam đắm, sau đó mới ăn. Ăn là để nuôi dưỡng thân này, trừ bệnh tật và đói khác, để được tu tập đạo quả. Là sẽ nghĩ ta ăn thức ăn ấy, là phá trừ khổ não trước, không còn đau khổ sau, tâm được an vui, điều phục thích hợp, không còn lo lắng, thân thể nhẹ nhàng, bước đi an ổn. Là nghĩ ăn thức ăn này rồi, ta sẽ cho đắc quả tu đà hoàng, quả thứ đà hàm, quả a la hàm, quả a la hán và pháp nhẫn vô sinh. <clears throat> Này số lời Phật tỳ kheo ăn như thế, ăn thức ăn như thế, ta chấp thuận sự việc khất thực ấy. Này số lời Phật nói tỳ kheo khất thực, được thức ăn mà sinh tâm tham đắm mùi vị, cho là thức ăn ngon, lại suy nghĩ ta ăn thức ăn này, sẽ được sắc đẹp, khí lực đầy đủ, khỏe mạnh, mà không suy nghĩ ta ăn cái thức ăn này là nhằm siêng năng tu hành thánh đạo. Thì kheo như thế là ta không chấp thuận cho nhận một chút thức ăn uống, huống gì là cả bữa ăn. Này xá lợi Phất, nếu trong bữa ăn không thấy lỗi lầm sâu ác, không thấy đạo xuất ly, mà cứ ăn, thì thà tự dùng tay cầm dao mổ bụng ăn thịt mình. Vì sao vì ta chấp thuận cho người tu hành chứng đắc, được sự cứu dường mà không chấp thuận những người khác? Này sẽ là Phật, thế nào gọi là người tu hành? Nếu có tỳ kheo quyết định phát tâm, ta ở đời hiện tại, dốc đoạn trừ các kết xử, sẽ nhập vào Niết Bàn vô dư, tu tập thánh đạo như cứu lửa cháy đầu. Lại dốc đoạn trừ các pháp bất thiện, đó gọi là người tu hành, đã có thể nhất tâm tín hiệu pháp không, vô tuấn vô nguyện, chỉ đoạn trừ các phiền não nên chứa đắc quả tôi Đà Hoàng, tôi Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đó gọi là người tu hành. Cầu các pháp thiện, lưu hành trì thưa hỏi là người tu hành đã có thể phát tâm độ thoát tất cả chúng sinh, gọi là người tu hành. Tâm siêng năng tu tập các pháp trợ đạo, lời nói và việc làm đều đúng như các pháp và luôn nhất tâm chuyên cầu Phật đạo. Này, sẽ lời Phật ở trong Pháp Phật, đó gọi là người tu hành. Thế nào gọi là người chứng đắc? Nghĩa là chứng đắc quả tơ đà hoàng, thoát khỏi ba đường ác, gọi là người chứng đắc đã được quả tơ đà hàm, a la hàm, a la hán, đoạn trừ các phiền não, chỗ cầu đạo đại dứt, việc làm đã xong, các học về ba học, gọi là người chứng đắc ta chấp thuận cho người này được tạo nhận sự cúng dường. Này sẽ lời Phật, người giữ giới thanh tịnh nhằm giáo hóa cho đàn việc và tu tập học nhiều, biết rộng. Đọc tụng kinh điển, đó là đọc tụng tu la Kỳ Dạ, Tòa Ký, Già dạ Đà, Ưu Đà Na, Ni Đà Na, các kênh như vậy, kinh bổn sinh, kinh phương đẳng, kinh vị tàng hiểu, kinh A-ba Đà Na, luận nghị. Người ấy còn có thể giữ giới thanh tịnh, không có tỳ vết, không có quế, không đục dơ, tự tại, không đắm nhiễm được bậc trí khen. Tự thân được đầy đủ tuần theo thiền định, thường xuyên ưa thích ngồi thiền. Tỳ kheo này ta cũng chấp thuận cho thọ nhận sự cúng dường. này sẽ là phát người thân chấn đắc pháp, không còn nghi ngờ hối tiếc. Ta chấp nhận chấp, chấp thuận cho người ấy ngồi nơi tòa cao, thuyết giảng giáo pháp. Tuy là phàm phu, nhưng giữ giới thanh tịnh, tâm không tham vướng nơi kinh sách. Nghĩa lý của ngoại đạo, nhất tâm chuyên cầu đạo quả cho thượng của sa môn, không tham đắm lợi dưỡng, giả nói chắc thật khéo léo, học nhiều biết rộng như biển cả, cho dù mất mạng cũng không nói dối, không thích tranh cãi, luôn tự lợi mình và làm lợi cho người khác. Chị giảng nói về đã giấc nghĩa chân thật thanh tịnh, lời nói và việc làm luôn như nhau. Này sẽ là pháp người giảng nói như thế, ta chấp thuận cho giảng nói giáo Pháp. Các Pháp như Lai đại giảng nói đều có thể khiến cho các Pháp không hề chống trái nhau. Đó là giảng nói về giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. <coughs> Này sẽ lợi Phất thì kheo cầu lợi, xuất gia theo Phật mà phá bỏ giới phẩm, thì sao có thể giảng nói giáo Pháp? Vì sao này sát lợi Phất trong kinh ta đã nói, nếu người tự mình không khéo tịch tỉnh, tự mình không thể giữ gìn mà có thể khiến cho người khác khéo tịch tỉnh, khéo giữ gìn là điều không hề có. Như người tự chìm đắm trong chỗ bùn nhơ mà muốn giúp cho người khác ra khỏi nơi ấy là điều không thể có. Nếu người có thể tự mình khéo tạo sự tịch tỉnh, có thể tự mình giữ gìn, có thể ra khỏi chỗ bùn nhơ và giúp đỡ kẻ khác ra khỏi nơi ấy là điều có thể đạt được. Như thế này sẽ là phật hôm nay ta nói rõ cho ông. Nếu người nào phỉ bán Như Lai thì tội ấy rất nặng. Thì khi nói lời chân thật <clears throat> thì nên chấp thuận cho dạng nói giáo pháp. Tỳ khéo dự giới chẳng phải là người nói chối thì có thể bố thí pháp. <clears throat> Này sẽ là phật ngồi nơi tòa cao. Dạng nói chánh pháp quyết định đoạn dứt nghi ngờ là việc tối thượng nếu giữ giới không thanh tịnh, chấp vướng nơi nghĩa lý của ngoại đạo, thì ta không chấp thuận. Người nói dối, người quý trọng, thích việc thế gian, người cầu lợi dưỡng, người ưa tranh cãi. Ta cũng không chấp thuận, ta chỉ chấp thuận đối với người giữ giới thanh tịnh, người tâm ngay thẳng chân thật, người thông đạt thật tướng của các pháp được ngồi nơi tòa cao và nói giáp pháp. Này sẽ lợi Phất tỳ kheo phá giới, thà nên bỏ giới, chứ không mặc ca xa Giả dạ tướng thánh nhân, chỉ giấu tội lỗi, ngầm làm các việc ác, tòa nhận của tính thế. Này sẽ lợi Phất, do nhân duyên nhỏ mà về lâu, về xa, phải phải nhận thân ở địa ngục. Phẩm 10 chúc lụy <clears throat> Bây giờ tôi và A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn vào đời sáu bát như thế. Các tỳ kheo đối với pháp thiện làm thế nào để tinh tấn? Phật bảo tống giả dạ A Nan. Ông trở nên như vậy vì sao? Vì Đức Phật đã giảng nói giới vô lượng trí tuệ nơi kinh điển. Lúc ấy thì khen hãy còn không thể tin hiểu, huống hồ là có thể siêng năng tu hành. Này A Nan, nhờ lai đối với các pháp hữu vi đều có trí tuệ được lãnh hội, tất cả hàng bất chế Phật và A La Hán đều không thể hiểu biết. Này A Nan, các pháp Như Lai đã nhận biết, nếu vì ông mà dạng nói sẽ khiến ông trở nên mê muội huống gì là người ấy là có thể tin hiểu. Hôm nay Như Lai giảng nói kinh như thế. Bây giờ người ngu si hay còn không tin, huống gì là có thể, có thể tin chủ giảng nói về tội báo. Này A Nan, các pháp là như vậy, tự thân là ác, nên cho các thứ khác cùng ác. Như này thì kheo biến nhát bậc nhất, thì khi đó thì kheo tinh tấn bậc nhất cũng không sánh bằng hoặc chỗ dự giới, oai nghi, trí tuệ cũng không thể cùng so sánh. Như là nếu nói về chỗ tạo tác của người ấy, với những lỗi lầm sâu ác nên phải tỏ báo khi chuyển thân. Thì người này không không tin còn giấy khỏi tội nạn. Nếu các ông nghe được cũng phải lo sợ, không thể lường tính về chỗ tội ác sẽ tỏ báo. Này A Nan, người thọ nhận giáo pháp thâm diệu của Như Lai là rất khó có. Ý ông thế nào? Với những loài heo, có ưa thích giường chiếu mình nệm đẹp không? Bạch Thế Tôn, dạ không. Này A Nan, tất đại chứng đắc đạo quả, vô thường chánh đẳng chánh giác, giới giáo pháp phi diệu sâu xa này. Người trí ưa thích, người ấy không thể tín hiệu thấu đạt. Được xuất gia, tự xưng mình là sa môn, không thể gắng sức thọ nhận sự giáo hóa như thật ở trong giáo pháp này mà không thể tu tâm không được pháp vị giác ngộ, phủi tay mà đi, rơi vào đường ác, giống như con heo, lìa bỏ giường, chăn nệm đẹp. Vì sao này A Nan, vì pháp thanh tịnh tâm diệu nơi đạo quả Bồ đề do thượng của ta cho đắc ấy, chẳng phải là người khó có khó hóa độ có thể tin hiểu. Người khó hàng phục, người không có trí tuệ, người khó đầy đủ, người khó nuôi dưỡng, người phá giới, người khó giả nói, người trụ nơi tà pháp, người làm theo tà hành, người quý trọng của cải, lợi dưỡng, người cho cơm áo là trên hết, người phá oai người, người phá giới đất, người đọa đỉnh, người xấu ác, người biến trẻ, người ít ham muốn, người ít tinh tấn, người không biết xấu hổ, người chịu được xấu hổ, người vội vàng làm việc kinh doanh, hạng chi đà la trong sa môn, bạch y trong sa môn, sa môn hư hoại, người hành tà đạo trong sa môn, người không phải sa môn, tôi nói là sa môn, Người bị ma ăn nuốt, người hợp với nghĩa lý của ngoại đạo. Người hành không đúng như lời nói. Người ưa thích chỗ ồn náo, người ưa nói lời tán loạn. Người có đủ việc làm của ma, người bị ma não hại, người bị phiền não bùng cháy mạnh, người có ký chấp ngã, có ký chấp nhân, người có ký chấp về chúng sinh, người ký chấp về điên đảo. Đối với giá pháp ấy của ta, nếu có thể tin hiểu thấu tỏ là điều không thể có. Vì sao, này An An, vì Pháp thanh tịnh diệu lạc nơi đạo quả cho thượng chính đạo chính giác của ta là chứng đắc ấy, cùng với những người xấu ác kia không thể xứng hợp. Này An An, dĩ như trăm ngàn ước tam thiên đại thiên thế giới với khoảng trung gian, hết sức sâu xa, xa cách rộng lớn. Cách Pháp Sa Môn cũng là như vậy, huống gì là đạt được thuận nhẫn, huống gì là đạt được Niết Bàn. Này An An, những sự việc như vậy nói không tệ hết. Sa môn đời bị lai sâu ác thấp kém, ôm lòng tham chấp sâu dài. Ôm lòng sân hận sâu dài, ôm lòng không tin sâu dài. Ba độc bùm cháy dữ dội, tâm hành tội ác có cách thể chế ngự. Này An An, bởi như ruộng lúa tốt đang chín vàng, lại dùng lửa tự đốt, bữa ăn là mỹ vị mà tự nói là độc hại. Nhà cửa hiện có dùng toàn là lửa cháy mà tự cho là thanh tịnh. Có nên như thế không? Bạch Thế Tôn không nên. Này A Nan, người ấy ngu si ở đời vị lai cũng như vậy, cho nơi giáo pháp của ta mà được tọa nhận sự cúng dường, nhưng lại không tin hiểu công đức của Như Lai, là không thể tin các kinh như vậy, không thể gắn nhẫn nói ra lỗi lầm thật sự. Tôi biết mình là mục nhọt mà chống trả lời giảng nói của ta. Người ngu si như vậy nương dựa vào Phật để tự sinh sống, mà lại còn nghịch với giáo pháp ấy. Này A Nan, bây giờ trong cõi giới phù đề, những người ngu si như vậy đều đầy khắp nơi đó. Này A Nan, hãy tạm gác lại điều này. Đâu cần phải trách cứ những kẻ xấu ngu si ấy, những sinh, những giả tạo tác việc ác. Bây giờ, tôn giả Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn. Kênh này tên gọi là gì? Phụng hành như thế nào? Tôn giả, Phật bảo Tôn giả A Nan, Kênh này gọi là Phật Tạng cũng gọi là phát khởi tinh tấn, cũng gọi là hàng phục kẻ phá giới, cũng gọi là tuyển chọn các pháp, nên theo đấy mà phụng trì. Này An An, nếu người nào thọ trì độc tụng kinh này, thì sẽ đạt được vô lượng vô biên công đức. Vì sao? Vì hàng tỳ khe phá giới hãy còn không thể tin tưởng độc tụng, chỉ dạy cho mọi người, huống chi là đối với kinh ấy có được tâm hoan hỷ. Vì sao này An An, Ví như giặc ác đối với đại thần của vua thì không dám tự hiện bày việc trộm cắp vật dụng của người khác, không tự nói mình là giặc. Thế nên, này Anna, thì khe phá giới khái tạo các pháp chẳng phải là sa môn, hãy còn không tự nói mình là kẻ xấu ác, huống hồ là có thể hướng đến người khác đã nói mình đã có tội. Này A Nan, kênh này nếu thì khe phá giới nghe được thì có thể tự hàng phục, tức có hổ thẹn, tỳ kheo giữ giới có được sự tăng trưởng nơi tự thân. Khi dạng nói kênh này, có vô số chư thiên đối với các pháp đạt được pháp nhãn thanh tịnh, mà ác và quyến thuộc của chúng đều sầu não lớn, như rơi vào 16 hồng lửa, kêu khóc lớn tiếng, nói, Sa môn cụ làm đã biết ta, hiểu ta. Ta luôn ở trong đêm dài sinh tử, mong cho sau khi Phật diệt độ, sẽ quấy phá tỳ kheo giữ giới, đã giúp cho tỳ kheo phá giới nhằm khiến các tỳ kheo sâu ác không hiểu, biết về Pháp Phật, chỉ biết đọc tụng. Ta muốn ở trong Pháp Phật hủy hoại tâm an ổn. Nói đây chẳng phải là Phật Pháp, không có nghĩa lý sâu xa. Hôm nay sa môn cụ đạo ở nơi đại chúng, gồm cả chư thiên và loài người, giữ gìn Pháp này ngăn chặn việc làm của ta. Mà nói như vậy rồi, ôm lòng sầu não bỗng nhiên biến mất. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn làm rõ sự việc này nên nói kệ. Ta giảng nói các pháp tùy thuận đệ nhất nghĩa, hữu vi không bền chắc như chỗ thấy trong mộng. Nên ta nói pháp này, quả trách việc vị lai, thuận theo đệ nhất nghĩa, ngăn chặn các người ác. Bây giờ trong đời ác, tâm tỳ kheo nhiễu động, tranh cãi sinh phải quấy, không thể đạt niết bàn. Sa môn và bạch y, giảng nêu không có khác. Bây giờ pháp của ta cùng giống với pháp tục. Vì người tại gia nói, ông biết ta ít có, ta đạt được pháp phận, chứng đắc quả thứ nhất, là có tỳ kheo nói, ta nếu là không sai. <clears throat> người này đồng với ta, ta thấy pháp chân thật, thấy pháp không thấy pháp, vì đến chỗ bạch y đều ở trong pháp mình, mà sinh ra bàn luận. Có nói tất cả có, có nói tất cả không, không trụ nơi chánh đạo, tánh ác chê pháp ta. Ông chớ gần người này nên đến gần gũi ta, nói pháp thật cho ông như ta mau đắc đạo. Các âm thanh như vậy lưu truyền khắp xa gần, đồng tâm giúp bệ đảng, phá giáo pháp như lai. Vì như các giặc ác, làm bạn cùng kẻ ác, phản nghịch phá cõi nước, thành ấp và xóm làng. Bây giờ các tỳ kheo có có thể giáo hóa, đồn can tham chấp sâu, trí kém nương ngã nhân, không hiểu nơi như lai, và nói pháp tùy tiện, Nói hữu lậu tăng thượng tự cho là đắc đạo, ở trong chúng hội lớn, phần nhiều các tỳ kheo, đều nói có trí tuệ, không một người cầu trí, hoặc là trong hội lớn, chỉ có một tỳ kheo có trí tuệ chân thật, đều trách nói vô trí, chư thiên, thần đều thấy. Đạo Pháp Vương Tan Hoại đều ôm lòng sầu não, than khóc nói với nhau, trong có các thần cây. Từ cây rơi xuống đất đều nói thích sư tử, nay hoại pháp phi diệu. Phật bảo Pháp tăng bảo, ở đời cũng chưa lâu, vì sao nơi ngày nay thể đều sẽ tan hoại, chúng ta không chịu nghe cho lời nói chánh Pháp, tôi tâm không hiểu biết, đạo vô thượng sắp diệt. Bây giờ các địa thần đều phát ra tiếng lớn, đúc Pháp lớn như lai. Hôm nay sắp diệt tận, chư thiên và các thần đời sau chớ hối hận, nếu không được thấy nghe Phật đạo này đã diệt, như lai vô lượng kiếp là mình cũng lợi người, thọ nhận các khổ não, phát nguyện được thành Phật, tích số tử đại thánh, giáo hóa các chúng sinh, pháp phí diệu thanh tịnh, nay sắp muốn diệt tận. Những giặc ác ngu si, ngày nay được năng lực, không có tâm thương xót, cùng chả bai não hại, ma xứ và dân ma, đồn căn có giáo hóa, tâm vô nịnh biến nhát, dần giữ hoại Phật Pháp. Ở trong đường vắng vẻ, ngồi thiền suốt ba tháng, tôi cho là La Hán, không thiền ra đất đạo, không được nói được đạo, chết nói nhập Niết Bàn, mà người tên sai tháp, mà tự vào địa ngục. Người ngu si như vậy, khinh thường và giận dữ, ta ở vô lượng kiếp, chỗ đạt nay hoại hết, bấy giờ thần hư không. Cùng thấy thích sư tử, cha bay phát phi diệu, phát ra tiếng khóc than. Bốn thiên vương nghe được, đều ôm lòng sầu não. Lúc ấy chư thiên thần đều cùng nhau đi xuống, thành A-la-ca-bàn. Chúng thần già xoa đến, đều lớn tiếng kêu khóc, phát ra tiếng đáng sợ có các thành bảy báu. Trang hoàng thật đẹp đẽ, màu sắc đều như đất. Chư thiên không thích ở, xót thương than khóc lớn, nơi nơi đều vân tập, cùng ôm lòng sầu khổ. Thấy nhau không thể nói, trần trọc nằm nơi đất, phát ra tiếng như vậy cùng đi chiếm phù đề. Thấy nên sợ hại lớn Phật tử tự tranh chấp, phá hoại pháp phân tán đều từ trên trời xuống, và đến chỗ ta sinh các thành báu thiên thần, Bảy ngày không ánh sáng, đều cùng ngồi kêu khóc. Hết bảy ngày không dạy thế nào đại tinh tấn. dùng mạnh thế gian quý, chúng ta thấy ở đây, nay sẽ không còn thấy. Đều đi đến kỳ hoàng, đối diện già tan khóc. Phật nói bốn đế này, chúng tôi nghe nơi đây. Thế gian sắp mệt mù, cùng khinh mạng giận dữ, chỉ khỏi các nghiệp ác, là đọa vào điền dữ. Cung điện chư thiên đẹp, đáng tiếc nay sắp không, Chúng ta chư thiên thần, không còn ai cứu độ. bây giờ diêm phù đề, hủy hoại không ai lực. Kinh hành nơi gốc cây, núi sâu không người thiện. Tất cả các thế gian, tệ đều, nhiễu động lớn. Chư thiên và đại thần âm thanh rất đáng sợ. <clears throat> Khi ấy trời đau lợi, đôi tay khóc lớn tiếng. Đều ở trong cung điện phát ra tiếng khóc than. Trong cung điện chư thiên đều xưng nói với ta, mãi mãi xa đại thánh. Vì ta nói các pháp trời đau lợi sáu tháng không ăn món chư thiên, không nghe tiếng kỹ nhạc, đau khổ như con mất. Các chúng Atula nghe có việc như vậy đều cùng nhau phân tập, muốn đánh trời đáo lợi. Các vua cõi diêm phù <clears throat> đều cùng nhau chinh phạt. Chư thiên Atula cũng đều cùng chiến đấu. Bây giờ các tỳ kheo, chỉ các tỳ kheo đi. Phần nhiều đọa đường ác, rất ít người tránh khỏi. Các cư sĩ phá giới thường theo tỳ kheo ép do vì nhân duyên này đều hướng tới cõi ác. Những ưu bại di xấu tùy thuận theo thể ác cũng rơi vào đường dữ, thế gian đều nhiễu loạn. Giàu thành ấp xóm làng, có đi đến núi rừng, đông tay ôm sầu não. Vì tổn hại mạng sống lúc ấy nhiều giặc ác, có nhiều các đường hiểm, gieo, ngũ cốc không mọc. Nếu mọc bị sâu ăn, khi đó người tế gian đối khét nên chết nhiều chết đọa giàu, ngạ quỷ, chịu lâu các khổ não. Người đem vật, cúng Phật, tháp và tăng bốn phương. Liền đều phân thức ăn, ta và sau tăng như vậy. An à An, các ông phải nỗ lực siêng tinh tấn, cho thấy đời sau này, những việc ác như thế, tất cả các phàm phu. Ngu si không trí tuệ, phàm phu khởi các nghiệp, mau đọa vào đường ác. Các ông siêng độc tụng, đó là nhân trí tuệ, nếu giữ gìn trí tuệ, chống đạt đến thắng xứ, ta học chánh kiến đời, ông cũng học như ta, đoàn trừ việc chướng ngại, sẽ đến chốn an lạc. Xuyên tu tám thánh đạo, sớm sẽ đạt niết bàn. Suy xét cầu tự lợi, ta đã nói như thế. Sau kiếp quá khứ này, 60 kiếp không Phật, tiếng Phật còn không có, huống có người đắc đạo. Những chúng sinh ở đời bị đối khác hành hạ, không có tâm hiếu từ, mẹ lại ăn thịt con, những nhà sinh con trẻ, luôn giữ sợ họ ăn, ai nghe việc ác này, lại khởi nghiệp sinh tử. Các khổ si làm gốc, năm ấm tham làm gốc, nếu không ưa năm dục sẽ đoạn các tham chấp, khi thọ quả báo phước, sinh tâm tham đắm sâu, do nhân duyên tham đắm, khởi ác đọa đường dữ, pháp vô lậu vắng lặng, thế gian không bình chát. Nếu biết rõ như vậy, các ông mau tu hành, không tâm sinh tưởng tâm, mà tự lo sợ lớn, ta bị làm không làm xong việc này là thế nào? Các phàm phu như vậy, tư duy mà tính lượng, ta phải làm thế nào, luôn kêu khóc như thế. Không ấm sinh tướng ấm, không ngã sinh tưởng ngã, nghe Pháp không tự tướng, như vậy cũng mê muội Không biết Phật như thật. Đã nói nghĩa các ấm, nghe được là chất thật, sự sợ trốn không sợ tưởng. Ta nói khứ, lai, tại, các ấm đều vắng lặng, ba đời đều bình đẳng, hoặc giống như hư không. Chư Phật ở quá khứ, cùng nói từ tướng công, chư Phật đời vị lai, cùng nói từ tướng lặng. Ta ra đời hiện tại, cùng nói tất cả Pháp, tự tánh, tự tướng không, ba đời không sai khác. Người đương lai không biết, Phật đã nói thật nghĩa, tham chấp ngã chúng sinh. Quy ba đường ác, đời vị lai như vậy,